chưa thấy gì à đây mới có 40 bạn thôi Hello, Thúy Võ Hôm nay Thúy Võ xem ở đây đúng không? Hoàng Minh Tú, chào em Hello Hoàng Minh Tú Chúng ta sẽ đợi đông đông một chút rồi chúng ta sẽ bắt đầu nhé Hôm nay đặc biệt trong cái buổi live hôm nay thì sẽ có một cái món quà đặc biệt dành cho những bạn nào mà uh, nhớ là chúng ta phải share về tường nhá. Uh, thứ nhất là chúng ta phải share cái live này về tường Chúng ta nhớ like, nhấn like cái phần livestream ngày hôm nay Share về tường Và nữa là chúng ta phải nhớ là chúng ta sẽ um, hăng hái phát biểu Tức là hăng hái comment vào đây Thì những bạn nào mà uh, bạn nào mà hăng hái comment nhất Thì bạn đấy sẽ giành được cái phần thưởng này đó chính là một cái ờ, quyển sách ờ, giải mã môn tiếng Anh của cô Quyển sách giải mã môn tiếng Anh này thì ờ, chính là cái quyển luyện đề Cô nghĩ là tầm này thì chúng ta cũng có thể bắt đầu luyện đề được rồi Cô có đọc comment ở Youtube không? Thực ra thì cái cái trang mà cô đang đọc comment chính là trang fanpage của tuyển sinh 247 Trang của dành cho lớp 12 nhá Thế cho nên là thế cho nên là những bạn nào đang xem ở trên Youtube thì ờ, muốn cô đọc được comment thì chúng ta hãy vào fanpage của tuyển sinh 247 và những bạn nào mà đang xem ở trên fanpage của cô ấy fanpage học tiếng Anh với cô Hoàng Xuân ấy, bạn nào mà đang xem ở trên fanpage đó thì bạn nào muốn nói chung là muốn tương tác, tức là muốn cô đọc được cái comment của chúng ta thì chúng ta hãy cũng vào cái ờ, fanpage của tuyển sinh 247 nhá. Hello Nguyễn Thị Hà Giang, Cẩm Tú, Thanh Ngân, Ít nhỉ, sau tầm này mình có 93 bạn nhỉ? Hello Tống Linh thì uh, bắt đầu từ cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ uh, thì có, uh, trong cái buổi ngày hôm nay thì cô sẽ live cho cái phần ôn tập học kỳ lớp 12 và đây là buổi thứ nhất. Đấy, tức là chúng sẽ có một cái chuỗi những cái buổi livestream uh, để ôn tập học kỳ 1 cho lớp 12 em chuyển từ YouTube rồi <laughs> cô chào em đi lên lực ok lên lực là từ YouTube vào đây đúng không để cô nhắc lại là những bạn nào mà đang xem uh, live ở trên YouTube thì muốn cô đọc được comment của chúng ta thì chúng ta hãy và ờ, muốn cô đọc được comment và chúng ta muốn cô xem chúng ta tương tác hăng hái như thế nào và muốn nhận được cái phần thưởng này thì chúng ta hãy nhớ là vào fanpage của tuyển sinh 247 nhá đến cuối cái buổi live này thì lúc đấy thì cô sẽ công bố là bạn nào sẽ uh, gọi là hăng hái uh, học nhất buổi ngày hôm nay thì bạn đó sẽ nhận được cái phần thưởng này. Ok chưa các em? Hello Nguyễn Thanh Bình, Phương Thành, uh, Nguyễn Ngọc Diễm Trinh, Ngân Ngân, chào cô lần hai chào Ngân Ngân nhớ. Nhật Hào, Hà, Hà Nguyễn à, Thắng. Đó, các bạn nhớ share về share cái live này về tường để lưu lại quan trọng nhất là mình lưu lại để khi nào mà mình muốn ôn lại thì mình có thể mình xem lại được đúng không mình không phải đi tìm nữa bởi vì lúc đấy thì uh, sẽ uh, khó tìm hơn chúng ta share về tường lưu lại và chúng ta nhớ nhấn vào nút like cái phần live ngày hôm nay nhé Đấy và quan trọng nhất là chúng ta hãy cố gắng hăng hái phát biểu, hăng hái comment uh, trong cái buổi live ngày hôm nay. Hello thầy Phạm Quốc Toản, hôm nay thầy toàn rảnh thích nhỉ? Hello Bích Ngọc, cô có bán quyển đó không? Thực ra thì quyển này thì nó còn rất là ít cho nên là uh, đợt này thì cô không bán và cô chủ yếu là sẽ dành tặng cho chúng ta và cái dành tặng thì sẽ chủ yếu là vào những cái buổi live này. Nói chung là cô sẽ để dành tặng chúng ta chứ còn bây giờ cô sẽ không bán nữa. Em từ page của cô vào, ok. Lên lực, Nguyễn Hoàng Trinh, Xuân Anh Lê. Bao giờ cô ra tiếp buổi 2 thì buổi 2 thì uh, nói chung cứ hàng tuần các em nhé, cứ hàng tuần. Nguyễn Xuân Công, Linh Hoàng, Hoài Phương. Ok, rồi chúng ta mấy phút rồi nhỉ? Ok, khoảng ờ, tầm 1-2 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu nha. Hôm nay thầy toàn rảnh nhờ. Bao giờ cô live lớp 11 thì... Uh, lớp 11 thì cô không biết là các bạn xem có nhiều hay không, nhưng mà uh, để cô xem xem uh, nếu mà lớp 11 mà nhiều bạn xem thì có thể cô sẽ cố gắng sắp xếp một buổi live vào uh, ở trong tuần nhé. Tức là một buổi sẽ cho lớp 12, một buổi sẽ cho lớp 11. Hoàng Dương, Văn Cường, Pesco, Sun, ok. Chào Hoàng Dương. Chân chân, ok. Rồi, như vậy chúng ta nhớ nhé, nhớ là cái phần thưởng của buổi học ngày hôm nay hôm nay là một cái buổi học đúng không một buổi ôn tập đúng không nhưng mà qua một cái buổi học như này thì chúng ta sẽ có quà và quà thì dành cho bạn nào mà comment nhiệt tình nhất hăng hái nhất làm thế nào để cô nhớ được cái nick uh, facebook của chúng ta ấy đúng không sau đó đến phút cuối đến cái câu cuối cùng ấy thì cô sẽ quyết định là bạn nào là cái người mà hăng hái nhất cái buổi học ngày hôm nay thì bạn đó sẽ là cái người mà nhận được cái phần thưởng chính là cuốn sách này nhé cái cuốn sách này thì sẽ là free hoàn toàn ok chưa rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào uh, Cái buổi ngày hôm nay thì cái chủ đề của chúng ta sẽ là về ngữ pháp Tức là cô sẽ chia các cái buổi ra Buổi hôm nay là ngữ pháp, buổi hôm sau có thể sẽ là từ vựng, từ đồng nghĩa hoặc là phrasal verb hoặc là cái gì đó Đấy thì cô sẽ chia ra để cho chúng ta dễ ôn tập hơn nhé Thì cái buổi ngày hôm nay sẽ là về ngữ pháp nhớ chưa? Ngữ pháp thì sẽ là uh, gọi là nửa, gọi là cho dành cho kỳ 1 Đấy, ngữ pháp dành cho kỳ 1 Được chưa nào? Rồi, Cô đọc tên em mấy lần chắc cô nhớ rồi <laughs> Nên Lực có vẻ cũng nhớ nhớ rồi đấy <laughs> Có vẻ cũng nhớ nhớ rồi đấy Bích Ngọc hôm nay cô hồng quá Ôi rồi phải mặc cái áo này để che cái bụng đi đấy Trời ơi, đợt đợt béo lên Đợt này nghỉ dịch béo lên Chết rồi, phấn đâu rồi Đợi cô chạy ra lấy cái cục phấn nhá viết màu xanh Ok, hôm nay cô sẽ viết phần màu xanh Nhớ là cái buổi live của chúng ta sẽ là vào uh, các tuần, nhớ chưa? Mỗi tuần sẽ có một buổi live dành cho lớp 12, ít nhất là như thế Thế còn lớp 11 thì ờ, cô sẽ phải xem xem các bạn có thực sự hào hứng uh, ôn tập tiếng Anh mỗi tuần hay không Thì lúc đó thì cô sẽ live sau nhé Nào câu số 1 Hơi nó hơi bị ấy đấy, nó hơi bị chạch Trình trình lại máy quay của chị hơi hơi bị vào cái chữ live Ok, câu đầu tiên nào Nhớ là phải comment thật nhiệt tình, comment thật nhiều Và nhớ phải share về tường, lưu lại nhớ chưa Nào, câu thứ nhất When I got home, I found that water Cái gì đó down the kitchen walls Câu này có nghĩa là gì đây Khi tôi về nhà thì tôi phát hiện ra, đúng không Tôi thấy rằng là nước chấm chấm chấm uh, cái uh, gì nhỉ và chúng ta có bốn phương án đây là từ run có nghĩa là chạy ờ, nước nó đang chảy xuống không phải là chạy mà đang chảy đúng không nước nó đang chảy xuống uh, đang chảy ở gọi là ở cái cái cái, cái, tường của cái bếp đó đang chảy xuống thế thì câu này nào à, bây giờ chúng ta bắt đầu comment nhá cô sẽ cố gắng nhớ uh, tên của các bạn nhá xem bạn nào có thể sẽ gây được ấn tượng cho cô nào Câu thứ nhất, cô thấy có Hoàng Dương 1D này, các bạn comment đi nào. Để uh, các bạn comment thì comment càng nhiều càng tốt thì cô sẽ biết được xem cái lực học của chúng ta như thế nào. Đấy, nếu mà phần lớn chúng ta trả lời tốt rồi thì có nghĩa là uh, các bạn đang học ở đây là khá giỏi rồi đúng không? Như Quỳnh 1B, uh, ờ, Ngân Ngân 1C, uh, Bách Hoàng 1B, Dương Quốc Vinh 1B, uh, Thu Hoàng Đặng 1B, ok tống linh 1B à, ờ, Ok, à, rất nhiều bạn chọn 1B rồi Oanh, oanh Đặng à, Ngân Ngân này Bạn Ngân Ngân bắt đầu thấy có vẻ có ấn tượng rồi đấy bạn Lê Lợi với cả bạn Ngân Ngân có vẻ ấn tượng rồi đấy. Ok, hôm nay cô sẽ cố gắng giảng kỹ nhá Nguyễn thị Nguyễn Thị Như Ý 1B và chúng ta nhớ phải tag bạn của mình vào nhá để học cùng đúng không? Bởi vì những cái kiến thức hôm nay thực ra là những cái kiến thức rất là căn bản trong sách giáo khoa thôi. Đấy. Nào, câu số 1 cô thấy là chủ yếu là chúng ta chọn 1B rồi thì Xin chúc mừng những bạn nào đã chọn được đáp án là đáp án B. Đấy thì ờ, B là đúng rồi. Nhá, B là đúng rồi. Lúc nãy cô còn thấy có bạn nào còn nói là hành động đang diễn ra thì có hành động khác xen vào. Uh, ok, thực ra thì uh, thực ra thì đúng là như thế thực ra thì cũng cũng cũng, có thể hiểu là như thế ở đây chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ tiếp diễn đúng không đấy bởi vì ở đây vào một thực ra thì gọi là hành động khác xen vào thì nó cũng không hẳn là đúng lắm đâu các em ạ. Ở đây có hai cái sự việc đúng không? Là sự việc cái người này họ về nhà và sau đó họ phát hiện ra là cái tường bếp đúng không? Nước nó đang như kiểu là nước nó đang chảy xuống ở, ở trên tường của bếp ấy. Đấy thì rõ ràng vào cái thời điểm, ở đây chúng ta phải hiểu cái thời điểm nhá. Thời điểm là cái người này về nhà, các ta nhớ chưa? Đấy, cái thời điểm đây này. Đấy, chúng ta nhớ này, cái thời điểm cái người này họ về nhà ấy thì đây là cái thời điểm đấy Đấy, ờ, thời điểm về nhà là thời điểm got home, đúng không? Đây, về nhà này, sau đó là found, phát hiện ra rằng, đúng không? Đấy, thì thấy rằng là vào đúng cái thời điểm đó, đấy, vào đúng cái thời điểm đó thì nước nó đang chảy xuống, được chưa? Đấy, thì ở đây um, chúng ta sẽ chọn cái thì là thì quá khứ tiếp diễn was running. Đấy, thì cái cách sử dụng ở đây là gì? Cách sử dụng ở đây là gì? Là cái thì quá khứ tiếp diễn nó diễn tả một cái hành động hoặc ở đây là một cái sự việc nó đang diễn ra vào một cái thời điểm trong quá khứ hiểu chưa thế còn ở đây thì thực ra cũng không hẳn là hành động đang xảy ra sau đó hành động cắt ngang đâu trường hợp này mà mà diễn tả như thế thì nó không đúng lắm hành động đang diễn ra mà cắt ngang nó như kiểu như là gì là đang đang làm việc đúng không thì tự nhiên cái máy tính nó bị hỏng nó bị đen ngòm luôn đấy thì đấy gọi là hành động cắt ngang đấy còn trong trường hợp này là vào một cái thời điểm trong quá khứ cái thời điểm đấy chính là thời điểm gì là thời điểm tôi về nhà ấy đúng không đấy vào cái thời điểm đấy thì có một cái hành động nó đang không phải hành động đang diễn ra mà có một cái sự việc nó đang diễn ra chính là nước đúng không nó chảy xuống từ cái tường của bếp được chưa? Đấy, cô nhắc lại nhá, cái cách sử dụng ở đây Cái cách sử dụng ở đây là gì? Là vào một thời điểm trong quá khứ Đấy, thời điểm đấy chính là thời điểm gì? Là thời điểm cái người này họ về nhà đúng không? Thì vào cái thời điểm đấy có một cái sự việc nó đang diễn ra chính là nước chảy xuống ở cái tường của bếp. Được chưa? Đấy, như vậy câu này đáp án của chúng ta phải là phương án B. Thế còn những bạn nào, cô thấy có những bạn chọn uh, hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì sai, các bạn nhớ chưa? Đấy, ở đây là một cái mệnh đề chỉ thời gian. Chúng ta nhớ đây là mệnh đề chỉ thời gian này. Đấy, và cái động từ ở đây người ta cho là động từ quá khứ đơn thì thông thường ấy với cái mệnh đề chỉ thời gian mà lại có when ở đây ấy, thì thường là thường là cái vế trước và vế sau của nó nó phải đồng thì thường là đều ở thì quá khứ hết có thể sẽ là quá khứ đơn quá khứ tiếp diễn hoặc là quá khứ đơn quá khứ hoàn thành hoặc là quá khứ đơn quá khứ đơn đấy nhá chứ còn quá khứ đơn mà lại đi với cả hiện tại hoàn thành hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì rất là ít trừ khi đấy là since kể từ khi đấy chỉ trừ khi là trong câu có since đấy còn đây là nó là cái mệnh đề thời gian mới đi với when thì thường quá khứ sẽ đi về quá khứ các bạn nhớ chưa đấy, và trong trường hợp này chính là quá khứ đơn đi với cả quá khứ tiếp diễn các bạn nhớ chưa nào đấy đấy là cái câu này rồi xin chúc mừng những bạn nào đã làm đúng nha Đấy, cô giảng như thế các bạn đã nghe hiểu chưa? Như thế đã đủ kỹ chưa? cô giải thích luôn nha cô ok đấy giải thích như thế các bạn thấy đã đã kỹ chưa đã ok chưa nào các bạn comment cho cô xem nào Giải thích như này đã, đã, đã, kỹ chưa Đây vẽ hẳn cái sơ đồ ra Thì khi mà cô dạy cô thường hay vẽ cái sơ đồ ra Để chúng ta có thể hình dung được Đấy Ok rồi Nguyễn Thị Như Ý Huỳnh Thúy Lan Ok chào các em <laughs> Theo em được câu hai là đây ạ à? <laughs> ok rồi, bây giờ thì là câu số 2 Các bạn đợi cô xóa bảng lại nha Giải bẩn quá, giải <laughs> bẩn quá Rồi rồi Đấy Nào, câu thứ hai đợi cô xóa bảng Cho nó nhìn cho nó rõ um, nào how chấm chấm chấm since Câu này thì dễ quá rồi Nó có một cái dấu hiệu biết chính là từ since đúng không Đấy Chết rồi cái này xóa bảng phần phần nó sẽ bị mờ À may quá nhìn nó vẫn rõ Ok câu số 2 thì quá dễ rồi đúng không Đấy đi thi uh, tốt nghiệp thì đề thi có thể Có năm đã vào cái, cái trường hợp của since rồi Thế cho nên là uh, Thế cho nên là chúng ta hãy cố gắng nhé Cái trường hợp này thì gần như là Mình nhớ được công thức là mình làm được thôi Chứ mình cũng không nhất thiết là mình phải dịch nghĩa đâu Đấy, câu số 2 nào. Cô thầy có Lê Lực rồi, nhớ bạn Lê Lực rồi nha. Bạn Phương Thành nào Nguyễn Thị Như Ý này. Ngân Ngân bắt đầu cũng nhớ nhớ rồi đấy. Đấy. Rồi tiếp theo, <laughs> Tống Linh kỹ rồi ạ. À. Ok, Phúc Đào 2D. Um, Thu Hằng Đặng, ừ, nhớ cả bạn Thu Hằng Đặng rồi đấy. 2D, câu này thì có vẻ dễ cho nên rất nhiều bạn chọn phương án D đúng không? À, ok, câu này thì các bạn nào chọn D là đúng rồi. Đấy, đúng rồi, rất chuẩn luôn. Cái câu này nó là có một cái dấu hiệu rất rõ ràng chính là cái từ since đúng không? Since ở đây có nghĩa là kể từ khi thì chỉ cần nhớ được cái công thức là làm được thôi. Đấy chính là gì nhỉ? Cái vế của since đúng không? Vế của since thì bao giờ cũng phải cộng với cả thì quá khứ đơn. Còn vế bên này đúng không? Sẽ luôn luôn là thì hiện tại hoàn thành. Đấy, như vậy cô có thể ghi lại cái công thức cho chúng ta ra đây nhé. Chủ ngữ cộng với cả have hoặc là has đúng không? Cộng với cả phân từ 2 Đấy, cái này nó là thì hiện tại hoàn thành. Được chưa? Thế còn vế của since đây. Đây là mệnh đề since đây. Thì đằng sau đó verb nó sẽ cộng với cả thì gì các bạn nhỉ? Quá khứ đơn. Được chưa? Đấy. Đấy, bạn nào mà chưa rõ cái công thức này thì chúng ta có thể uh, chúng ta ghi vào trong vở nhé. Đấy, như vậy đây là cái sự kết hợp của quá khứ đơn với hiện tại hoàn thành với điều kiện Đấy, nó phải là nối với nhau bằng cái từ since này since có nghĩa là kể từ khi đúng không? Tức là kể từ một cái thời điểm trong quá khứ. Đấy, tức là có một cái hành động nó diễn ra bắt đầu từ một thời điểm trong quá khứ và nó kéo dài đến gì hiện tại Đấy, kiểu như thế được chưa thế thì câu này là gì bạn có bạn how have you been since we left college kể từ khi chúng ta tốt nghiệp đại học thì tình hình của bạn thế nào đúng không tức là người ta hỏi cái tình hình của bạn này kể từ cái lúc tốt nghiệp đại học cho đến cái thời điểm được hỏi cái câu đấy thấy chưa đấy đấy là cái cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành đấy như vậy câu số 2 chúc mừng bạn nào đã chọn đúng đấy câu D <laughs> comment nhiều mà chưa thấy cô đọc tên Bích Ngọc có đọc nhá Phùng Minh Tiệp chọn <laughs> em rồi Ok, xong nào câu số 2 xong, bây giờ chúng ta sẽ đợi cô xóa bảng, sau đó thì cô sẽ uh, cho câu số 3 nhá. Với câu số 2 này chúng ta nhớ là chỉ cần nhớ được since thôi đúng không? Thì vế của since nhớ nhớ nhớ là vế của since là bắt đầu từ since trở đi nhá. Đây này. Đó. Thì là quá khứ đơn, còn bên kia nó sẽ là hiện tại hoàn thành. Thế cho nên chỉ có phương án D nó thỏa mãn cái điều này thôi. Tiếp theo này, chúng ta tranh thủ xem câu số 3. Mấy cái câu đầu tiên thì sẽ là về thì. Đấy, mấy câu đầu tiên là về thì. Sau đó thì sẽ có những câu về uh, câu điều kiện và câu uh, uh, câu tường thuật nữa. Đấy, những cái kiến thức mà uh, của cái học kỳ 1 mà sẽ kiểm tra. Nào câu số 3, cái gì đó to the language center when I saw you yesterday morning. Ok, ở đây Câu này cô nghĩ là cũng rất là dễ đây. Đấy, cái đề thi tốt nghiệp của chúng ta thường người ta hay kiểm tra những cái kiểu như thế này người ta kiểm tra những cái mệnh đề thời gian như thế này và nó kiểm tra cái sự phối hợp thì của mệnh đề thời gian nào câu số 3 các bạn comment đi xem nào Bách Hoàng chả thấy đọc tên em Ok câu uh, Nguyên Ngư là cái gì đây <laughs> Bách Hoàng D Hoàng Dương D Nguyễn Xuân Công D Trà My Thu Hoành Đặng, Bà Đê, Thùy Đỗ, Tuyết Ngân. Ok, cô thấy có những cái tên rất là uh, cô quen thuộc là Thu Hằng Đặng này, đấy, rồi là Lê Lực này, đúng không? Là nghe rất là quen rồi. Nào câu số 3 thì cô thấy là các bạn chọn D. Uh, bạn nào cũng chọn D hết, chứng tỏ là lớp mình học giỏi quá. Lớp mình học giỏi quá. Thế thì ở đây nó có những cái dấu hiệu nhận biết gì đúng không? khi mà chúng ta làm những câu vị thì thì việc đầu tiên là chúng ta phải xem xem nó có những cái dấu hiệu nhận biết gì thì với con số 3 này chúng ta thấy nó có when đúng chưa nào đấy thì đây lại là cái mệnh đề chỉ thời gian rồi vế của when người ta cho động từ gì người ta cho động từ là so đúng không quá khứ đơn đấy, sau đó lại có cái từ chỉ thời gian ở đây chính là yesterday morning ngày hôm qua à, sáng ngày hôm qua khi mà tôi nhìn thấy bạn vào sáng ngày hôm qua Đấy thì như cô đã nói đấy, đã là mệnh đề quen đúng không? Đã là mệnh đề quen thì thường là người ta ám chỉ một cái sự việc trong quá khứ, một cái thời điểm trong quá khứ. Đấy. Thế thì thường là người ta mình sẽ không sử dụng cái hiện tại hoàn thành, nhớ chưa? Câu này chúng ta sẽ chọn cái gì đây? Sao cô không đọc tên em Nguyễn Thị Như Ý? Đây đọc đây. Nhớ, yeah. có chết rồi bị uh, interrupted. Hôm nay mạng vẫn kiểu hơi bị đơ hay sao nhỉ? Hôm nay mạng vẫn hơi đơ. Ok, câu này thì uh, nói chung là 100% các bạn chọn đây rồi, các bạn giỏi quá. Đấy, câu này của chúng ta cũng chọn là Where you going, đúng không? Có phải là bạn đang đến cái trung tâm ngoại ngữ uh, khi mà tôi nhìn thấy bạn ngày hôm qua không? Thì ở đây cũng là vào cái thời điểm, đúng không? Thời điểm là là tôi nhìn thấy bạn ngày hôm qua, đây vào cái thời điểm mà tôi nhìn thấy bạn đấy Đấy, saw you đúng không? Vào cái thời điểm này thì có phải lúc đấy bạn đang đúng không? Đấy, bạn đang đi đến cái trung tâm ngoại ngữ hay không? Thì ở đây chúng ta sẽ dùng là were you going? Đây là câu hỏi. Cho nên người ta sẽ đảo cái were này lên trước chủ ngữ và sau đó thì mới đến verb in, được chưa? Đấy, như vậy là vào cái thời điểm trong quá khứ thì có một hành động nó cũng gì đang diễn ra ở đây đúng không? Vào cái thời điểm tôi nhìn thấy bạn ý thì có phải lúc đấy bạn đang đi đến cái trung tâm ngoại ngữ hay không? Đó, như vậy câu này các bạn chọn D là đúng rồi nhé. Rồi xong. Rồi tiếp theo nào, đợi cô xóa bảng, sau đó chúng ta sẽ sang câu số 4. Như cô đã nói là hôm nay chúng ta sẽ chủ yếu là học ôn về ngữ pháp nhé. Đấy, và chúng ta sẽ có những cái buổi chủ đề của từng buổi một cho nó cho nó dễ ôn tập. Ngữ pháp có thể sẽ là nhiều buổi. Bởi vì ngữ pháp nó cũng khó khó mà không phải là lúc nào cũng dễ đúng không? Nào, câu số 4 nào. In the last 100 years, traveling cái gì đó much easier and more comfortable. Có thể em không ạ? À? Em comment trên page mà cô quên em. Nhật Hào à? Cô đọc em vừa nhắn mãi Nguyễn Thị Thủy Ok, Nguyễn Thị Thủy có nhìn thấy rồi. Có nhìn thấy rồi. Now, câu này nào. In the last hundred years, traveling cái gì đó much easier and more comfortable. Traveling có nghĩa là cái việc đi lại. Cái việc đi lại thì đã trở gọi là đã trở nên um, dễ dàng hơn và thoải mái hơn. Đấy thì câu này chúng ta sẽ sử dụng cái thì gì ở đây? Becomes này, has become này, became hay là will become. Ở đây thì nó cũng có một cái dấu hiệu nhận biết ở đây nó cũng có một cái dấu hiệu biết chính là in the last hundred years. Đó, à, in the last hundred years. Cô có dạy đại học không? Không, cô chỉ à, luyện thi và cô chỉ dạy à, chuyên ôn thi cho các bạn cấp 3 thôi. Lê Thành Nam phân cứng. Lê Thành Nam bây giờ mới thấy comment. Ngân Ngân nào, cố gắng lên. Cô bắt đầu nhớ tên của bạn Ngân Ngân rồi đấy. Lê Thành Nam. Bây giờ mới thấy Lê Thành Nam comment hay sao ấy. Ok, câu số Uh, câu số 4 này thì cô thấy là chủ yếu các bạn <clears throat> comment là phương án B có Nguyễn Quốc Thành comment là phương án D Thì chúng ta nhớ là in Cái dấu hiệu nhận biết đó là in the last 100 years đúng không? Có nghĩa là trong vòng 100 năm qua Đấy 100 năm qua, cái từ last ở đây mình dịch là qua Đấy, thế thì nó có liên quan đến hiện tại đúng không? Khi mà mình dịch như vậy có nghĩa là nó ám chỉ một cái quãng thời gian Đấy đây này như thế này bắt đầu từ một thời điểm trong quá khứ cho đến thời điểm hiện tại là trong vòng trong vòng cái khoảng thời gian này nó có liên quan đến quá khứ có liên quan đến hiện tại thì đấy sẽ là thì gì các bạn nhỉ Ok, đó chính là thì hiện tại hoàn thành đúng không? Cho nên câu số 4 này đáp án của chúng ta sẽ là phương án B has become, nhớ chưa? Cái dấu hiệu nhận biết ở đây chính là in the last 100 years Nhớ chưa? Có nghĩa là trong 100 năm qua Đấy, Mình dịch là như vậy Trong 100 năm qua thì cái việc đi lại đã trở nên dễ dàng hơn và thoải mái hơn rất là nhiều Ok, Đấy, dấu hiệu nhận biết là cái này Thì chúng ta chọn hiện tại hoàn thành Chúng ta nhớ chưa? Đấy, thì cái thì hiện tại hoàn thành ở đây nó diễn tả một cái sự việc nó bắt đầu từ một tức là một cái khoảng thời gian nhá một cái khoảng thời gian bắt đầu từ quá khứ kéo dài đến tận thời điểm hiện tại đúng không? Từ 100 năm trước đến tận bây giờ. Đấy thì trong trong cái khoảng thời gian này thì cái việc du lịch, cái việc đi lại nó đã trở nên dễ dàng và thoải mái hơn. Nhớ là thì hiện tại hoàn thành bao giờ nó cũng phải có một cái mối liên kết giữa quá khứ và hiện tại, nhớ chưa? Ok, xong tiếp tục câu số 5 nào. Câu số 5 cũng là một câu rất là dễ đây. Nó cũng có một cái dấu hiệu nhận biết đây. Đấy, by this time next summer you chấm chấm chấm your studies. Okay? By this time next summer. Câu này rất là dễ nó có một cái dấu huy nhận biết. Bích Ngọc cô không đọc comment của em ạ, có đọc. Mình học thứ mấy thứ mấy nữa cô? uh, tạm thời sẽ là một một tuần một buổi các bạn nhé. Thế còn bạn nào mà muốn học thêm nhiều nữa, tức là tức là bình thường thì cô cũng có post cái nội dung học uh, chia sẻ những cái ờ, kiến thức học tập ở trên cái fanpage của cô là học tiếng Anh với cô Hoàng Xuân thì bạn nào mà uh, ngoài cái buổi này ra thì cái buổi này thì cô sẽ live chủ yếu là trên fanpage của tuyển sinh 247 À, trên YouTube của tuyển sinh 247 à, thì ngoài ngoài cái buổi live này ra thì cô cũng sẽ hỗ trợ các bạn học tập thêm các kiến thức học tập nữa ở trên cái fanpage của cô là học tiếng Anh với cô Hoàng Xuân thì bạn nào mà muốn theo dõi thì các bạn có thể vào cái fanpage của cô nhé nhấn theo dõi và nhấn like đấy thì ờ, bình thường cô cũng sẽ post thêm những cái ờ, video hoặc là những cái tài liệu học tập lên trên đó nữa yeah. Ok, Bích Ngọc có đọc nhá, có đọc comment nhá em comment tích cực mà cô không đọc tên Bách Hoàng có thể là nhiều khi nó bị lẫn hoặc nó bị ờ, ẩn đi hoặc là nó chưa kịp đọc bởi vì cô cũng phải vừa đọc vừa giảng bài đúng không Ok, nào <clears throat> Thu Hoàng Đặng rồi, Nguyễn Ngọc Diễm Trinh D. Các bạn nhớ là phải share về tường nhé Nhớ là phải share về tường và nhớ tag bạn của mình vào để học cùng nữa Đấy Trà My, rồi kiên Trung D, Trà My D. Ok, các bạn giỏi quá. Phần lớn đều chọn D, có Nguyễn Quốc Thành chọn C. Ok, C tức là gì? Thì hiện tại tiếp diễn à? Ở đây thì nó có cái từ by, nhớ chưa? By this time lại còn là next summer, tức là về cơ bản là by cộng với cả một cái mốc thời gian trong tương lai, đúng không? Cụ thể chính là next summer. Đấy là cái um, uh, mùa hè tới đấy, thì khi mà chúng ta nhìn thấy bai cộng với cả một cái mốc thời gian trong tương lai thì thường đấy sẽ là dấu hiệu nhận biết của thì tương lai hoàn thành ok cho nên bạn nào mà chọn thì tương lai hoàn thành thì các bạn đấy làm đúng rồi đấy là kiến thức khá là chắc rồi em cũng comment tích cực mà cô không đọc <laughs> được lê minh phải comment tích cực mà nhớ chưa Đấy, bởi vì là có thể là cô bảo rồi, có thể là nó sẽ bị ẩn đi hoặc là uh, các bạn khác comment nhanh quá, mạng nhà mình nó bị chậm hay là như thế nào đấy. Ok, các bạn nhớ phải share về tường nhớ Nhớ là phải có ba bước Thứ nhất là phải nhấn like, nhớ chưa? Thứ hai là share về tường Và thứ ba nhớ tag bạn của mình vào Đấy và comment thật nhiệt tình để cô có thể nhớ được tên của chúng ta Ok, rồi <clears throat> Nào, câu số 5 thì như cô đã nói đấy Nhìn thấy by cộng với cả một cái mốc thời gian trong tương lai Thì đấy sẽ là thì tương lai hoàn thành Cho nên câu này đáp án của chúng ta sẽ là phương án D Will have completed nhé yeah. By this time, next summer, you will have completed your studies. Có nghĩa là vào cái giờ này, uh, vào cái thời điểm này, mùa hè tới, thì bạn sẽ đã hoàn thành cái việc học của bạn. Được chưa? Đây này, <clears throat> ở đây là thời điểm hiện tại đúng không? Đây là thời điểm hiện tại. Đấy thì cái thì tương lai hoàn thành nó nó nói về một cái sự việc nó sẽ xảy ra và hoàn thành nó, nó sẽ xảy ra và hoàn thành trước một cái thời điểm trong tương lai. Thì cái thời điểm đây, chúng ta nhớ này, cái đây là will have completed đúng không? Sẽ đã hoàn tất đây. Cái thời điểm đây là thời điểm hoàn tất đúng không? Trước cái thời điểm uh, gọi là và đây gọi là cái thời điểm này cái thời điểm này là thời điểm là this time next summer. Đấy, về cơ bản cái thì tương lai hoàn thành nó diễn tả một sự việc, một sự việc nó xảy ra, nó sẽ xảy ra và hoàn tất trước một cái thời điểm trong tương lai thì đây chính là cái thời điểm trong tương lai đây đây là cái thời điểm trong tương lai đây nhớ chưa Đấy, đây là thời điểm trong tương lai thì cái thì tương lai hoàn thành nó diễn tả một cái sự việc hoặc là một cái hành động nó sẽ xảy ra và hoàn thành trước một cái mốc thời điểm trong tương lai chúng ta nhớ chưa đấy ok như vậy câu số 5 là như vậy Nguyễn Thu Tuyết Xin chào Nguyễn Thu Tuyết, Phương Nam, em vào trễ rồi ạ, à. không sao Hôm nay chúng ta có tận 30 câu cơ mà bây giờ mới đến câu số 6 thôi Hôm nay chúng ta sẽ ôn chủ yếu là phần ờ, ngữ pháp nhé. Nào, tiếp tục với câu số 6. By the time we cái gì đó to the station uh, to the train station Susan cái gì đó for us for more than two hours. Rồi, câu này chúng ta sẽ chọn cái thì gì đây? By the time. Chúng ta lại có một cái dấu hiệu nhận biết chính là từ by the time. Ok, rồi. Rất dễ, rất dễ luôn ý. Nào, các bạn comment đi nào. <clears throat> Cô làm em đau lòng quá trời luôn là sao? <laughs> Nguyễn Thị Hà Giang vẫn nhìn thấy mà, vẫn nhìn thấy comment mà. Như này dễ hiểu hơn. Như này dễ hiểu hơn là sao Hoàng Hoàng Thị Cúc? Nguyễn Xuân Công ngân ngân rồi, ngân ngân về Lê Lực bắt đầu thấy nhớ tên rồi, Bách Hoàng này, Hoàng Dương này, rồi, bắt đầu nhớ tên các bạn rồi. Trà My, Phương Nam, Hoàng Trinh Nào câu này các bạn chọn gì đây? Thì với cái by the time này Có thể các bạn đều chọn C đúng không? Chọn C, Ok, thì với cái by the time này thì nó có hai cái công thức nó sẽ đi cùng với cả cái by the time Tức là by the time ở đây là cộng với mệnh đề đúng không các bạn? Đấy, nó không phải là cộng với cả một cái mốc thời gian nữa rồi mà nó cộng với cả một cái mệnh đề nhờ thì by the time nó sẽ có hai cái công thức như này nhé các bạn ghi vào nhớ chưa bạn nào mà kiến thức không chắc lắm thì chúng ta ghi vào với by the time thì nó sẽ có hai công thức thứ nhất là by the time nếu như cái vế của by the time cộng với cả quá khứ đơn thì về bên kia nó sẽ là quá khứ hoàn thành mọi nhớ chưa chủ ngữ bên này sẽ là quá khứ hoàn thành hoặc đôi khi nó là quá khứ hoàn thành tiếp diễn had cộng với cả phân từ hai hoặc đôi khi nó sẽ là had been cộng với cả phân từ hai à không phải cộng phân từ hai mà là cộng về vấp in nhớ chưa đấy thì cái này có thể là quá khứ hoàn thành hoặc là quá khứ hoàn thành tiếp diễn đây là quá khứ hoàn thành này đây là quá khứ hoàn thành thế còn đây là quá khứ hoàn thành, tiếp diễn. Đấy, thế còn bên này nó sẽ là thì quá khứ đơn, các bạn nhớ chưa? Rồi, thế còn ờ, thế còn cái cách sử dụng thứ hai của by the time cách sử dụng thứ hai của by the time chính là by the time cộng chủ ngữ bên này sẽ cộng với verb ở hiện tại đơn các bạn nhớ chưa đấy nếu mà là verb bên này ở hiện tại đơn thì với bên mệnh đề chính này nó sẽ là thì tương lai hoàn thành các bạn nhớ chưa đấy nó, bên này sẽ là will have cộng phân từ 2 thì đây nó là thì tương lai hoàn thành đấy như vậy cơ bản quá khứ đơn đúng không thì sẽ cộng với cả quá khứ hoàn thành hoặc là quá khứ hoàn thành tiếp diễn thế còn bên này hiện tại đơn thì nó sẽ cộng với cả tương lai hoàn thành như vậy hiện tại đi về tương lai, quá khứ đi về quá khứ, các bạn thấy chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta đem cái đem cái công thức này chúng ta áp vào cái phần câu câu số 6 kia thì chúng ta thấy đáp án sẽ là cái gì đấy? Thứ nhất là chúng ta loại ngay cái phương án A đi, hiểu chưa? By the time đó là mệnh đề thời gian. Mệnh đề thời gian thì không bao giờ đi với will cả, không bao giờ đi với thì tương lai. Cho nên chúng ta loại ngay cái phương án A đi, đúng không? Rồi, thế thì theo cái công thức mà cô đã vừa mới ghi ở đây thì quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành hoặc hiện tại đơn, tương lai hoàn thành, đúng không? Cho nên cái này cũng loại. Đấy, cái này cũng loại. Suy ra Đáp án cuối cùng sẽ là phương án C. Như vậy cái câu này thực chất nó là một câu hỏi mang tính chất là nhận biết, nhớ chưa? Nó không có nó không khó một tí gì mà nó chỉ nhận biết thôi. Đấy, chúng ta thuộc được công thức thì chúng ta sẽ làm đúng được cái cái câu này. Đấy thì câu này là gì? By the time we got đúng không? To the train station, Susan had been waiting for us for more than two hours. Có nghĩa là gì? Cho đến khi mà chúng tôi đến cái uh, cái cái cái um, cái nhà ga đúng không? Thì Susan đã đợi chúng tôi được hơn 2 tiếng rồi. Đấy, đấy là cái cách sử dụng nhé. Ok, đấy thì chúng ta chỉ cần ghi cái công thức này vào là chúng ta làm được thôi. Thì công này nó chỉ mang tính chất gọi là uh, gọi là nhớ công thức thôi, không không có gì khó cả nhé. Kiểm tra kiến thức thôi. Tiếp theo câu số 7 nào, lại là một câu hỏi về thì tiếp. Đi thi tốt nghiệp thì thường là người ta sẽ kiểm tra dưới dạng mệnh đề thời gian nhiều hơn. Tức là nó sẽ cho một cái nó sẽ cho trước một mệnh đề sau đó chúng ta sẽ phải tìm cái động từ của cái mệnh đề kia đấy nó thường kiểm tra mệnh đề thời gian và sự kết hợp thì nhiều hơn đấy là cái xu hướng ra đề của đề thi tốt nghiệp nào câu số 7 nào yesterday phải ai cái gì đó for work late because I cái gì đó to set my alarm câu này có nghĩa là ngày hôm qua tôi đi làm muộn bởi vì là tôi đã quên không ờ, đặt chuông báo thức Đấy, kiểu như vậy. Đấy, thì ở đây chúng ta có yesterday đúng không? Là một cái dấu hiệu nhận biết này. Yesterday. Ngày hôm qua. Như vậy là toàn bộ cái sự việc này nó sẽ phải xảy ra trong quá khứ đúng không? <clears throat> ok, rồi. Em sẽ tag thầy Toản vô để học chung với lớp mình cho vui. Thầy Toản hình như là thầy đang bận cái gì đấy hay sao ấy. Không thấy cô đọc tên em. Mong thứ ba kiểm tra sẽ đạt điểm cao. Ok cô ra nhiều bài về sự kết hợp từ trên page nhé Ok, cô sẽ cố gắng quay nhiều video và cô sẽ post ở trên cái fanpage của cô nữa nhé à, Chính là học tiếng Anh với cô Hoàng Xuân nhớ chưa? Các bạn nào nhớ là mỗi tuần thì cô sẽ cố gắng live một buổi ở trên uh, fanpage của tuyển sinh 247 và ngoài ra thì bạn nào muốn có thêm được các kiến thức và muốn có thêm học thêm được những cái khác nữa thì các bạn nhớ follow fanpage của cô, nhớ nhấn like fanpage của cô nhé là học tiếng Anh với cô Hoàng Xuân. Rồi, Hoài Phương nào, Huỳnh Thúy Lan, Đấy, nhớ với những bạn nào vào sau thì các bạn nhớ là phải comment thật nhiệt tình nha nhớ like share và nhớ tag bạn của mình vào học à, thì các bạn sẽ có cơ hội để nhận được một cái món quà của cô chính là cái quyển sách này quyển giải mã môn tiếng Anh do chính cô viết đó Thu Hằng Đặng Trà My chân chân chân chân mới vào à Thanh Nhàn Lưu Tuấn này Uyên Phương Vũ Chào cô, em học cô năm trước, em đậu Đại học Cần Thơ rồi. Chúc mừng em nhé. Chúc mừng. Nguyễn Trần Đăng Khoa. Nghe Nguyễn Trần Đăng Khoa nghe tên quen lắm. Đấy, bạn đỗ Đại học Cần Thơ rồi đấy, chúc mừng em nhé. Không biết là bạn em người ờ, bạn em ở trong Nam ở ở ở trong Nam nghe giọng miền Bắc có nghe rõ không nhỉ? Bạn em nghe có thấy rõ không? của được tặng sách đúng rồi đấy đây này hôm nay bạn đây, cô nói lại một lần nữa là những bạn nào mà vào muộn thì các bạn nhớ là hôm nay nhé đấy, hôm nay uh, trong cái tiết mục học hành của chúng ta thì sẽ có thêm cả tiết mục tặng sách, tặng sách nữa Thế thì ờ, gần đây cũng có rất nhiều bạn hỏi cô có bán sách này không thì thực ra thì bây giờ nó còn rất là ít cho nên cô sẽ không bán cô sẽ không bán những cái sách này nữa mà dùng để tặng thôi Đấy, cô dùng để tặng vào những cái buổi live như này thì thì khi mà ờ, cô có thể được tương tác trực tiếp với cả các em thì cô sẽ tặng bạn nào mà học hành hăng hái nhất Đấy. Thầy toàn chủ nhiệm của em à? Gia Long à? Gia Long ở Hà Nội à? Không biết được nhận sách không? Đấy, cứ chịu khó comment vào biết đâu, đúng không? Nào Linh Hoàng, Ngân Ngân Bích Ngọc này, Bách Hoàng 7C. Em học lớp 10 nhưng thích học Anh 12. Đấy, bạn Lưu Tuấn rất là chăm chỉ đây. Thế không phải là ờ, không phải là cứ lớp 10 là chỉ chăm chăm vào lớp 10 đúng không? Thực ra kiến thức của lớp 12 thì bạn nào mà học khá thì vẫn có thể học được. Ok, rồi rõ lắm đúng không? Cô chỉ sợ các bạn miền Nam nghe giọng Bắc ấy, các bạn lại bảo là nghe khó nghe rồi cô nói nhanh rồi cô thế này cô thế kia. Ok, rồi. Nào, câu này thì à, cô thấy các bạn chọn cái phương án là phương án C đúng không? Đấy, bạn nào chọn phương án C thì đúng rồi. Chính là cái sự kết hợp của thì quá khứ đơn với thì quá khứ hoàn thành đúng không? Thì ở đây nó có hai cái hành động đúng không? Thứ nhất là hành động đi làm muộn. Hành động đi làm muộn, đây. Đấy, chính là hành động đi làm muộn gọi là left for work late, đúng không? Hành động đi làm muộn. Đó, thì hành động đi làm muộn này thì lý do vì sao mà mà anh ta đi làm muộn bởi vì anh ta đã quên không đặt chung báo thức thì cái việc mà không đặt chung báo thức nó phải xảy ra vào đêm hôm trước đúng không các em đấy thì cái hành động mà quên đặt chung báo thức này nó phải xảy ra trước đấy cho nên là chúng ta sẽ chia thì quá khứ hoàn thành được chưa Đấy. Như vậy chúng ta chú ý cho cô là gì? Thì quá khứ hoàn thành nó sẽ diễn tả một hành động xảy ra gì đây Trước một hành động trong một hành động ở quá khứ đơn. Nhớ chưa? Đây, thì quá khứ hoàn thành diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động ở trong ờ, quá khứ. Thế thôi. Ở đây là có hai hành động cùng xảy ra trong quá khứ, nhớ chưa? Đây là kể lại, đây là kể lại cái sự việc ngày hôm qua. Thì có nghĩa là cả hai cái hành động này đều đã diễn ra trong quá khứ rồi thì cái thì quá khứ hoàn thành sẽ dùng để diễn tả hành động nào xảy ra trước thế thôi nhớ nhá cái từ quan trọng đây là từ trước thì quá khứ hậu hoàn thành sẽ diễn tả hành động nào xảy ra trước Đấy, ở đây có hai hành động thì quá khứ hoàn thành diễn tả hành động xảy ra trước thế thôi hành động xảy ra trước chính là hành động quên không đặt chuông báo thức và dẫn đến cái kết quả là đi làm muộn đúng không thế thì rõ ràng cái việc đi làm muộn là xảy ra sau ok chưa đấy đấy là cái câu này nhớ chưa rồi xong tiếp tục với câu số uh, ờ, 8 chắc phải nhanh nhanh không có đấy sợ muộn chắc phải nhanh nhanh có những câu cô sẽ giảng nhanh một tí nhá các bạn thấy giảng như này là ok chưa hay là muốn chậm hơn hay là muốn nhanh hơn các bạn comment cho cô nào các bạn thấy là giảng như này ok chưa với cái tốc độ như này ok chưa hay là muốn nhanh hơn chậm hơn bởi vì chúng ta có tận 30 câu đấy hôm nay hôm nay cô chuẩn bị 30 câu đấy <coughs> miền Bắc mà nghe miền Nam nói mới không rõ ý cô thực ra cô nghe nhiều nhiều người miền Nam nói cũng dễ nghe lắm quá dễ hiểu luôn cảm ơn các em Nguyễn Thị Như Ý Thảo Nguyên cảm ơn các em nào, câu này, ai cái gì đó since last September. Câu này thì cũng rất dễ bởi vì có từ since đúng không? Cho nên câu này thì thì chắc là chúng ta sẽ lướt nhanh thôi. Since là kể từ cái thời điểm là tháng 9 năm ngoái. Đúng không? Tháng 9 năm ngoái đúng rồi. Cô giảng nhanh nhanh tí đúng không? Cô giảng nhanh <laughs> hơn, ok. Thì thì đã là since rồi thì chúng ta sẽ cộng với cả cái gì ở đằng trước chính là thì hiện tại hoàn thành hoặc là hiện tại hoàn thành tiếp diễn đúng không? Đấy cho nên câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án B đây. Have been studying. Rồi, câu này có Thu Hằng Đặng này, rồi Phạm Quân Quỳnh Như à, Quỳnh Như thì sai rồi nhá. Đây là cái thì là quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Còn hiện tại hoàn thành tiếp diễn nó phải là cái này, nhớ chưa? Đó, như vậy since thì nhớ là nó sẽ đi với cả hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Rồi sinh viên năm nhất mà sinh viên năm nhất mà mà <laughs> mà trước đây chưa học tiếng Anh thì học cái này thì bây giờ lại vào học là chuyện bình thường. Cái này kể cả những người lớn ý, những người mà cái kiến thức tiếng Anh họ không tốt cho lắm ý, thì họ vẫn học được. Đấy, nào tiếp tục câu số 9 nào, I'm sorry but the director cái gì đó the office. Nào tôi xin lỗi nhưng mà cái người giám đốc chấm chấm chấm văn phòng rồi và chúng ta có bốn phương án already left, has left, had left và is leaving. Câu này chúng ta sẽ chọn cái gì đây? Nào các bạn comment nhá Nguyễn Thị Như Ý Em nhìn là biết liền Nhìn là biết cái gì cơ Em sinh viên em nhất đại học xây dựng Nguyễn, Nguyễn Ngọc Anh Thu nhìn là biết liền cái gì cơ Nào các bạn comment nhá Huỳnh Thúy Lan B à, Đỗ Lê Hoàng mới vào à Slow thôi cô <laughs> ơi Chắc phải nhanh một tí Phải nhanh hơn ờ, một tí Ok, câu này chọn gì đây? Các bạn chọn C là head left. Hmm. Câu này thì lại nhiều bạn chọn sai quá. Câu này nhiều bạn chọn sai quá. Các bạn chọn C á. Ô oh, sao câu này các bạn chọn C hết là thế nào? Chúng ta đang ở câu số 9 đúng không? Đang ở câu số 9 nhá. Câu số 9 nhá, các bạn comment là 9 gì đi để cô xem nào. Có thể các bạn để comment là C là ở đây là C của câu nào đây? C này là C của câu nào? Comment 9 gì đi cô C nào? 9C Là khi quá khứ hoàn thành à? Tại sao tất cả chúng ta đều đồng loạt chọn quá khứ hoàn thành là thế nào? Ok, cô thấy có người chọn đúng rồi, Nguyễn Thu Hậu <laughs> Các bạn để chọn C nhỉ? Lạ nhỉ? Sao các bạn lại chọn C nhỉ? Thì quá khứ hoàn thành thì nó phải diễn tả một cái hành động như thế nào nhỉ xảy ra trước đúng không một cái một cái hành động trong quá khứ thế còn ở đây cái sự việc nó cái sự việc nó rất là kiểu um, nó rất là kiểu mới cái sự việc nó rất là mới uh, nó thể hiện ở cái chỗ là I'm sorry I'm sorry tôi rất tôi rất là tiếc đúng không? I'm sorry tôi rất tiếc và cái I'm sorry ở đây người ta nói ở một cái thời điểm hiện tại chúng ta nhớ chưa đấy đã là hiện tại thì Đấy, chúng ta nhớ là hiện tại thì không đi với cả quá khứ hoàn thành bởi vì quá khứ hoàn thành là thường diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động trong quá khứ đấy thế thì ở đây cái sự việc này rất là mới Đấy, tức là có một cái người nào họ đến văn phòng đúng không? Nhưng mà khi mà họ đến thì ông sếp đã rời đi rồi. Thế nhưng mà vấn đề là ở đây người ta nói là tôi rất tiếc là người sếp đã rời đi rồi, đã đã đã đã rời khỏi văn phòng rồi. Thì cái việc mà rời khỏi văn phòng thực ra nó cũng xảy ra rất là sớm thôi và nó không nói rõ cái thời điểm là khi nào. Đấy, quan trọng nhất ở đây là gì? Cái sự việc ông sếp đã rời khỏi văn phòng đã xảy ra rồi và cũng không nói rõ thời điểm là khi nào. Thế cho nên câu này có thể người ta gọi điện đến hoặc là như thế nào đấy đúng không mình không biết nhưng mà ông sếp này ông ấy đã rời đi rồi cái sự việc đã xảy ra rồi và thứ hai nữa là uh, thứ hai nữa là nó không nói rõ thời điểm thế cho nên câu này mà các bạn lại chọn C à các bạn chọn C à <laughs> hiệu ứng domino chết mất chết chết chết cái này kiến thức này là hơi bị cơ bản nhá các em nhá câu này phải là B nhá Nguyễn Ngọc Anh Thu đúng rồi Thùy Đỗ đấy thế 9A rồi các bạn đều chọn C hết là nguy hiểm quá nguy hiểm quá câu này là 9B các bạn nhớ chưa đây cái sự việc này này I'm sorry mình phải căn cứ vào cái dữ liệu người ta cho ở đầu bài I'm sorry đúng không I am đấy là cái là cái sự việc ở hiện tại đấy, tức là cái sự việc ông sếp rời đi thứ nhất là đã xảy ra rồi nhưng đúng không không nói rõ là khi nào Đấy, và cái sự việc nó rất là gần đây thôi đúng không? Có thể ông sếp ông rời đi khoảng 5-10 phút trước chẳng, chẳng hạn như thế. Đấy, thế cho nên là mình không thể dụng quá khứ hoàn thành được, hiểu chưa? ở đây thì nó không có hai hành động thường cái thì quá khứ hoàn thành bao giờ nó cũng phải có hai hành động hoặc nó nó phải có một cái mốc thời gian nào đó rất là cụ thể thì cái thì quá khứ hoàn thành nó diễn tả là xảy ra trước cái mốc thời gian đó hoặc là xảy ra trước một cái hành động đó thế còn ở đây thì nó chỉ có mỗi một cái hành động thôi là rời đi đúng không để cho nên mình không thể dùng quá khứ hoàn thành được các bạn nhớ chưa Đấy, cho nên câu này mình chỉ dùng thì hiện tại hoàn thành thôi Đấy, cái thì hiện tại hoàn thành ở đây nó diễn tả hành động đã xảy ra thế thôi đã xảy ra và và mình có thể hiểu là đã xảy ra rất là gần đây đúng không đấy bởi vì cái việc ông sếp ông ấy rời đi ông ấy uh, hết giờ làm ông ấy về đúng không và thứ hai nữa là không nói rõ thời điểm đúng không không nói rõ thời điểm đấy cho nên là chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành các bạn nhớ chưa Ok, xong. Rồi, rất tiếc là câu số 9, cô tưởng dễ thấy mà các bạn lại làm sai. Nào, câu số 10. Câu số 10 nào. He will take the dog out for a walk as soon as he chấm chấm chấm dinner. Câu này thực ra cũng rất là dễ. À, câu này cũng là một câu ở mức độ thực ra là nhận biết thôi. Chúng ta thuộc công thức chúng ta sẽ làm đúng. Thì câu này nó có as soon as. các bạn nhớ chưa? Có as soon as. Thì as soon as có nghĩa là ngay khi. Nó là một cái liên từ chỉ thời gian. Các bạn nhớ chưa? Cái từ as soon as này này. As soon as. Đấy, nó có nghĩa là ngay khi và nó là một cái liên từ chỉ thời gian. Đấy thì đề thi tốt nghiệp mà ờ, những cái năm trước đây, năm rất là gần đây thôi, năm kia, năm ngoái thì không có nhưng mà năm kia thì đã vào cái dạng này rồi. Đấy chính là mệnh đề thời gian. Mệnh đề thời gian và nó hỏi về cái sự hòa hợp về thì của vế trước và vế sau. Thì ở đây người ta cho sẵn rồi người ta cho sẵn một cái vế rồi. Người ta cho sẵn cái động từ ở vế này rồi Đấy, chính là will take, tức là thì tương lai, đơn, đúng không? Thế thì cái vế này chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Lúc nãy cô có nói một câu là gì? Sự kết hợp ở đây sẽ là tương lai kết hợp với cả hiện tại. Các bạn nhớ chưa? Tương lai, hiện tại. Đấy, và nhớ là mệnh đề thời gian. Đây này, mệnh đề thời gian. Khi mà có liên từ chỉ thời gian có nghĩa là đằng sau đấy sẽ là mệnh đề thời gian. Thì nhớ là mệnh đề thời gian không bao giờ đi với thì tương lai. Nhá. Đằng sau cái s soon as này này đúng không? Sẽ là chủ ngữ, sau đó là động từ. Thì nhớ là động từ này không bao giờ đi ở thì, không bao giờ được chia ở thì tương lai. Có nghĩa là will finish này, hay là will have finished này là đều sai hết. Các bạn nhớ chưa? Đấy, với cái mệnh đề thời gian thì cái điều tiên quyết chúng ta phải nhớ đó là mệnh đề thời gian không kết hợp với thì tương lai, không đi về tương lai đơn, không đi về tương lai hoàn thành hay là thì tương lai. Các bạn nhớ chưa? Đấy, còn mệnh đề chính của nó đây này, đây là mệnh đề chính này, thì mệnh đề chính thì lại có thể kết hợp với thủy tương lai được. Ok chưa? Đấy, như vậy câu số 10 chúng ta sẽ chọn cái gì đây? Vâng, nãy em tra rồi ra B. <laughs> ok. Đấy, Đặng Tùng rất là nhanh chóng ấy, bạn ngồi tranh thủ tra luôn ở trên mạng xem kỳ nó là cái gì nhớ? Nào, câu số 10 thì cô đã nói rồi đấy. Nào, A hay là B đây? nhớ? Thế thì ở đây cô sẽ ghi nhanh cái công thức ở đây nhá Là s soon s là mệnh đề thời gian Mệnh đề chính rồi chủ ngữ này Cộng với cả will, cộng verb Nhớ chưa? Đấy, tức là nó sẽ ở thì tương lai đơn đúng không? Sau đó đây là mệnh đề thời gian hay còn gọi là mệnh đề phụ Nhớ chưa? Cái này người ta gọi là mệnh đề chỉ thời gian Đấy, thì mệnh đề chỉ thời gian thì nó sẽ ở thì gì? Nó có thể sẽ ở thì hiện tại đơn hoặc là ở thì hiện tại hoàn thành các bạn nhớ chưa? Đấy, miễn là phải là hiện tại, hiện tại đơn hoặc là hiện tại hoàn thành và đôi khi có thể ở thì hiện tại tiếp diễn nữa. Đấy, thì câu này A hay B? Câu này A hay B? Ok, rồi Nguyễn Giang Huy, uh, Vũ, Việt Vũ à? à, Nguyễn Ngọc Anh Thu rồi câu này chính là B vì sao bởi vì chủ ngữ là he đúng không chủ ngữ là he là chủ ngữ số ít đúng không thì động từ sẽ phải chia phải thêm Đấy, cô hay nói các bạn là chủ ngữ số ít thì động từ thêm còn chủ ngữ số nhiều thì nó đủ rồi mình không cần phải thêm nữa mình giữ nguyên các bạn nhớ chưa chủ ngữ số ít he she ít đấy, hoặc là danh từ uh, hoặc là tên riêng uh, gọi là chủ ngữ số ít ám à, chỉ một người đúng không thì nó thiếu cho nên mình sẽ phải thêm cụ thể sẽ là thêm s hoặc là es thế còn chủ ngữ số nhiều thì nó đủ rồi chứ mình không cần phải thêm gì vào động từ đằng sau nữa mình sẽ giữ nguyên các bạn nhớ chưa cái nguyên tắc như vậy đấy, cho nên câu này chủ ngữ he cho nên chúng ta phải thêm es vào đằng sau ok xong cô không thấy tên em phương thành Bây giờ mới thấy à? Hay là Nguyễn Ngọc Anh Thu bắt đầu cũng quen quen rồi đấy. Ok, đợi cô xóa bảng sau đó thì cô sẽ cho xem tiếp lớp uh, câu số 11 nhé. Đấy, cái công thức, cái đây chúng ta ghi công thức chưa? Nhớ chưa? Đây là mệnh đề thời gian. Thế còn đây là mệnh đề chính thì mệnh đề chính sẽ chia thì tương lai, còn mệnh đề thời gian thì sẽ chia thì hiện tại đơn hoặc là hiện tại hoàn thành. Đôi khi có thể sẽ là hiện tại tiếp diễn nữa. Ok, tiếp theo câu số 11 nào. Nào, câu số 11 khá là dễ đây. À, không dễ lắm. Why your car gì đó tomorrow I chấm chấm chấm to the shopping center for a few items for the holiday. Đó. Trong khi mà uh, xe của bạn được sửa vào ngày mai thì tôi sẽ đến cái trung tâm mua sắm để mua một vài những cái món đồ cho cái kỳ nghỉ. Thế thì câu này, câu dịch rồi đấy, chúng ta chúng ta đã nghe rõ chưa? Câu này chúng ta sẽ chọn gì nào? Comment mãi ý cô ơi Phương Thành Ôi khát nước quá, đợi cô uống cốc nước Nào câu số 11 cô sẽ chỉ cho các bạn có một số những cái dấu hiệu nhận biết Cụ thể là có từ while này Trong khi này Rồi có tomorrow này Đây là cái Đấy, đây là cái quan trọng nhất này thì các bạn nhớ là while là trong khi thì nó cũng là liên từ chỉ thời gian các bạn nhớ chưa nó cũng là liên từ chỉ thời gian có nghĩa là đây là mệnh đề thời gian thì các bạn có nhớ không với mệnh đề chỉ thời gian thì không được phép sử dụng thì gì không được phép sử dụng thì tương lai cho nên chúng ta loại ngay phương án gì đi loại ngay phương án A đi đúng không rồi thế thì um, câu này chúng ta sẽ chọn gì đây Đấy, nhấn chỉnh chọn ngay phương án A Cũng nhắc lại mệnh đề thời gian nhé While có nghĩa là trong khi đúng không? Trong khi cái gì gì đó diễn ra Thì có nghĩa là nó là cái mệnh đề chỉ thời gian đúng không? Thì nhớ là không được phép sử dụng thì tương lai cho cái mệnh đề đấy Nhớ chưa? A là phải loại đầu tiên Đấy, A là phải loại đầu tiên Ngân Ngân 10B em bình luận nhiều lắm luôn Ok Nào, câu này các bạn chọn phương án D là đúng rồi. Như lúc nãy cô nói đấy, thì cái mệnh đề thời gian ấy thì nó cũng hoàn toàn có thể cộng với cả thì à, thì uh, hiện tại tiếp diễn, nhớ nhá Đây là thì hiện tại tiếp diễn, nhưng ở đây là dạng bị động, đúng không? Và bên này nó là thì tương lai, đơn. Đấy, hoàn toàn có thể sử dụng được. Thì cái trường hợp này nó diễn tả cái gì? Nó diễn tả hành động, nó nó diễn tả hai hành động sẽ xảy ra đồng thời, song song trong tương lai, nhớ chưa? hai hành động xảy ra đồng thời song song trong tương lai tức là vào ngày mai trong khi mà cái xe của bạn được sửa đấy, thì trong khi bạn xe của bạn được sửa thì tôi sẽ đi mua sắm thì hai hành động đấy xảy ra đồng thời song song trong tương lai luôn đồng thời luôn Đấy, thì thì cái mệnh đề thời gian thì chúng ta sẽ chia thì hiện tại tiếp diễn còn mệnh đề chính mệnh đề chính đây này thì chúng ta sẽ chia thì tương lai đơn ok Đấy, cái này ý nghĩa của nó là như vậy nha ok tiếp tục với câu số 12 nào nhiều bạn đang than chậm cho nên cô sẽ tăng tốc lên một tí nhá. Bởi vì cô sợ nhiều bạn mất gốc ấy, cho nên là cô phải giảng kỹ. Nào câu 12, I will lend them some money if they cái gì đó me. Ok, câu này bắt đầu sang ờ, sang câu điều kiện rồi. Cái này bắt đầu sang câu điều kiện rồi. Câu này dễ đúng không? If này. Đấy, câu điều kiện. Sau đó thì bên này là will cộng với cả verb này thì đây là câu điều kiện loại mấy đây? cho ta nhớ là câu điều kiện thì có có bốn câu điều kiện chính đúng không? Là câu điều kiện 0 này, câu điều kiện 1 này, 2 và 3. Đấy, ngoài ra thì nó còn có những cái câu trộn nữa đúng không? Đấy thì ít nhất mình phải biết được là uh, đi thi thì người ta rất hay kiểm tra loại 1, loại 2, loại 3 và đôi khi người ta kiểm tra loại trộn nữa. Đấy, nhưng mà phần lớn hay kiểm tra loại 1, loại 2, loại 3, nhớ chưa? Nào, câu này thì khá là dễ đây. Câu này dễ quá em mất gốc không hiểu. <laughs> Ok, nào nhanh nhá, linh lưu 12A. Ok, câu này loại 1 đúng rồi. Loại 1 câu này sẽ là A đúng không? Đấy. Đấy, cô sẽ ghi nhanh công thức ra đây nhá. Chủ ngữ cộng với cả will cộng verb đúng không? Đây là thì tương lai đơn. Đấy, thế còn với mệnh đề if thì chủ ngữ cộng verb thì nó sẽ chia ở hiện tại đơn. Như vậy các bạn thấy không? Hiện tại đi với cả tương lai. Đấy là sự kết hợp thì, nhớ chưa? Hiện tại tương lai. Mệnh đề thời gian cũng vậy, hiện tại tương lai, các bạn thấy không? Đấy, tương lai đơn, hiện tại đơn, nhớ chưa? Đấy thì đây chính là câu điều kiện lại 1. Đấy, tôi sẽ cho bạn, à, tôi sẽ cho họ vay tiền nếu họ hỏi tôi. Đấy. Thì cái việc mà nếu họ hỏi tôi thì tôi sẽ cho cho họ vay tiền. Cái mệnh câu điều kiện lại một nó diễn tả khả năng gì có thể xảy ra trong tương lai đúng không? Nếu họ hỏi thì tôi sẽ cho vay, thế thôi. Đấy, quan trọng là họ có hỏi hay không thôi, đúng không? Rồi, câu này dễ nhá, câu này một câu này nó ở mức độ gọi là nhận biết thôi cho nên nó dễ. Câu 13 sẽ khó hơn một chút đây. Put all the toys away chấm chấm chấm. Someone slips and falls on them. Hãy cất tất cả những cái đồ chơi này đi. Put away có nghĩa là hãy cất đi, dọn đi. Đấy, dọn nó đi. Đấy, chấm chấm chấm. Ai đó Ờ, uh, trượt và ngã vào chúng. Đấy, câu này chúng ta có uh, provided that này, unless này, in case này, so long as này. Câu này chúng ta sẽ chọn cái gì đây? Nào, câu này chọn cái gì? Hoàng Dương, cô sắp quên tên em rồi. Nào, cố gắng lên. Các bạn comment cho cô là 13 gì nhá. Comment hoài mà cô không đọc tên có. Có đọc tên Hoàng Dương đây. Bách Hoàng nữa. Có thấy đây. Bách Hoàng, Nguyễn Thị Như Ý này, Hoàng Dương, Lê Lực này. Đấy. Có những bạn ờ, nhìn rất là quen luôn ấy, Hoàng Dương rồi Đặng Tùng, Lưu Tuấn. Nào câu này chọn cái gì đây? Hãy cất tất cả những cái đồ chơi đi, đúng không? Cất đi. Đang bày ra đúng không? Đang bày bừa ra thì bảo là cất đi. Đấy. Chấm chấm chấm ai đó trượt và ngã vào chúng. Đấy, ai đó bị trượt chân và ngã vào chúng. Nào câu này chọn cái gì đây? Linh lưu 13B, Thanh Tùng 13C, Hoàng Dương 13C. Như vậy câu này có những bạn chọn B, có những bạn chọn C. Thế thì thế thì các bạn phải nhớ cho cô nhé là ở đây có hai cái phương án nghĩa của nó rất là giống nhau đó là provided that và so long as. Cả hai cái này đều có nghĩa là miễn là đều có nghĩa là miễn là as long as hay là so long as như nhau đều có nghĩa là miễn là như vậy hai cái phương án mà nó cùng nó có cùng nghĩa đúng không thì chúng ta loại nó đi Đấy, ờ, suy ra thì không thể chọn provided that mà cô không thể chọn so long as được. cái câu này có một bạn chọn phương án C thì bạn đấy là đúng rồi. Câu này C mới là đúng nhá. Cái từ in case, in case có nghĩa là gì? Phòng khi, các bạn nhớ chưa? Cái từ này có nghĩa là phòng khi. Tức là chúng ta làm một cái điều gì đó phòng khi uh, có một cái sự bất chắc gì đấy có thể xảy ra trong tương lai, đúng không? Thì cụ thể ở đây là gì? Là hãy thu dọn đồ chơi đi để phòng khi có ai đó sẽ ờ, gọi là sẽ uh, trượt chân và ngã vào chúng đấy kiểu như thế thì rõ ràng nhá đấy, ở đây mình phải chọn từ in case đúng không thế còn unless lại không phù hợp unless có nghĩa là trừ khi thì không không đúng lắm nhớ ở đây là phòng khi nhớ chưa đấy, dọn đi phòng khi có ai đó uh, trượt chân và ngã vào chúng đấy thế thì nhớ là phòng khi chúng ta dùng khi nào chúng ta dùng cái cái phòng khi uh, để mô tả những cái hành động mà chúng ta làm để phòng khi có một cái bất chắc gì đấy có thể xảy ra trong tương lai ví dụ chúng ta nói là hãy mang theo ô đi phòng khi trời mưa đúng không đấy thì đây là cái từ in case nhớ không <coughs> ok rồi câu số 14 câu số 14 nào if it câu này chúng ta chọn cái gì đây câu này lại vẫn là câu điều kiện đúng không vẫn là câu điều kiện if này it cái gì đó their encouragement he could have given it up. Câu này dễ quá, nói chung cũng rất là dễ. Nhưng mà cũng dễ lừa. Câu này cũng rất là dễ lừa. Nếu không, câu này cô sẽ dịch trước cho chúng ta là nếu không có cái sự uh, encouragement, có nghĩa là nếu không có cái sự khích lệ của họ thì anh ấy có thể là đã từ bỏ rồi ở đây cái vế đằng sau nó là could have cộng với cả phân từ hai đúng không sau đó ở đây là có if thì đây khả năng rất cao đây là câu định kiện loại mấy các bạn nhỉ đây sẽ là câu định kiện loại mấy đây suy nghĩ lại xây đúng hơn <laughs> ảo ma quá ok rồi lê minh bách hoàng rồi bách hoàng c lưu tuấn hoàng dương c Nguyễn Ngọc Anh Thu C. Ok, câu này if it hadn't been for đúng không? Bạn nào chọn C là đúng rồi. Nếu không vì, nếu không có đúng không? Đây chính là câu điều kiện loại 3 nhá. If này, it này. Đấy, cô sẽ ghi ra đây để phòng khi có bạn nào muốn bạn nào chưa chắc lắm mà muốn ôn lại thì các bạn có thể chép ra. If it hadn't been for Đấy, đằng sau đó sẽ cộng với cả một cái danh từ hoặc là cụm danh từ. Đấy, thì cô sẽ ghi tạm là something vào đây. Nếu không có, nếu không vì cái gì thì công thức này nó có thể bằng với cả without nhé các bạn nhé. Nó có thể bằng với cả without, có thể bằng với cả but for. Đấy, nó có thể bằng với cả without, bằng but for hoặc là bằng với cả một cái công thức đảo của nó chính là had it. Đấy, had it not been for. Đấy, và đằng sau đều cộng với cả something hết. Đấy, như vậy bạn nào mà chưa chắc cái phần này thì chúng ta có thể chép vào cho cô nhé. Cả bốn cái công thức này bằng nhau. Đấy, if it hadn't been for bằng với cả had it not been for, bằng without, bằng but for đều dịch ra là nếu không vì, nếu không có. Cái này thì thường hay sử dụng trong câu điều kiện loại 2 hoặc là loại 3. Các bạn nhớ chưa? Rồi, như vậy xong câu 14. Tiếp tục với câu số 15 nào. cái này nói chung là nó chỉ ở mức độ nhận biết thôi mình ờ, mình ờ, mình ờ, mình học thuộc công thức là mình nhớ được thế thôi à, là mình làm được tiếp theo câu 15 don't forget to ring me if chấm chấm chấm any changes in the timetable Đấy, trong trường hợp này thì nó có cái cụm từ là don't forget to là đừng có quên cụ, cụ thể là đừng có quên gọi điện cho tôi đúng không ring ở đây nó không có nghĩa là chiếc nhẫn đâu nó là động từ gọi điện nhé đừng có quên gọi điện cho tôi nếu như có bất kỳ một cái sự thay đổi nào ở cái lịch trình timetable có thể hiểu là lịch trình hoặc là thời gian biểu nào câu này chúng ta chọn cái gì đây cái này lớp 10 vẫn có thể vào học được các em ạ. À. Lớp 10 học được hết. Có những bạn thậm chí lớp 9, cấp 2 các bạn ấy học tiếng Anh tốt ý, các bạn ấy học giỏi ấy. thì các bạn ấy vẫn hoàn toàn có thể học được cùng với cả lớp 12. Rồi. Nào, câu này nào, Nguyễn Minh Dương mới vào đúng không? Cô đọc ở ờ, có bạn ờ, cô đọc ở cô đọc tên ở trên fanpage của tuyển sinh 247 nhá ờ, Những bạn nào cô nhắc lại là những bạn nào mà đang xem ở trên YouTube này và những bạn nào đang xem ở trên fanpage của cô là uh, học tiếng Anh với cô Hoàng Xuân thì các bạn nhớ là cô đang đọc tên của các bạn ở trên fanpage của tuyển sinh 247 nhá. Đấy các bạn nhớ vào nhớ vào fanpage của tuyển sinh 247 xem cho nó đông và thứ hai nữa là uh, cô sẽ đọc được cái comment của các bạn và cái khả năng chúng ta có thể nhận được món quà này sẽ cao hơn. Bởi vì máy của cô chỉ có thể đọc được ở một một chỗ thôi không thể đọc được nhiều. Nào câu này cũng khá là dễ đây, các bạn comment là gì? Có bạn chọn A, có bạn chọn D, có bạn chọn C, có bạn chọn B. A B C D đủ cả thì chết rồi. Học thế này thì bị mất gốc quá đi mất gốc quá đi. Chúng ta nhớ nhá là có thứ nhất có if đúng không? Dấu hiệu nhận biết đầu tiên là có if thì đây là câu điều kiện đã. Thứ hai chúng ta nhìn thấy có ở đây có don't cộng với cả verb. Đấy, đừng có quên làm gì thì đây là dấu hiệu của câu điều kiện loại 1 các bạn nhớ chưa? Đấy, từ đó chúng ta suy ra đây là câu điều kiện loại 1. Đấy, if loại 1 if loại một thì nó có thể đi theo công thức là don't cộng với cả verb nguyên thể đúng không? Đấy, sau đó là if này Đấy, thì sau đó chủ ngữ cộng với cả cái gì đây? Vế của if. Bình thường thì bên này nó sẽ là thì tương lai đúng không? Vế của if thì nó sẽ là thì thì gì các bạn nhỉ? Nó sẽ là thì hiện tại hiểu chưa? Tại sao các bạn lại comment là D là thế nào? rồi? mệnh đề if có bao giờ đi với thì tương lai không? Nó như kiểu mệnh đề thời gian ý, nhớ chưa? Đấy, nó không đi với thì tương lai mà nó phải đi với cả thì hiện tại. Cho nên câu này đáp án phải là gì? Câu này đáp án là gì nào? Comment lại nào. Đào Yến C này, Bách Hoàng, Đào Yến. Ok, cô này comment lại nào. Đáp án phải là C đúng không? There are. Đấy, nó phải đi với cả hiện tại đơn cho verb vâng, ở đây phải đi với cả hiện tại đơn. Đấy thì đây vẫn là cái đây vẫn là câu địch loại một thôi, chẳng qua là là nó cái cách viết khác thôi. Ở đây có thể là don't cộng verb hoặc là uh, hoặc là please cộng với cả verb nguyên thể nhá. Đấy, câu phủ định hoặc là câu khẳng định. Vế đằng này là if cộng với cả chủ ngữ cộng verb ở hiện tại đơn. Thế thôi đấy nó vẫn là cái câu đề cử lại một nhưng mà uh, nó ở cái dạng khác thế thôi đấy, chúng ta nhớ nhé câu đề cử lại một đấy thì một là nhớ là nó có thể là dạng câu cầu khiến như thế này câu cầu khiến ở dạng phủ định ở dạng khẳng định hoặc là chủ ngữ đúng không cộng với cả will will này hoặc là can này hoặc là may này được chưa cộng với cả verb đấy câu đề cử lại một đấy Đấy, có thể sẽ có cả will, can cộng may rồi cộng với verb nữa. Thế còn bên này động từ sẽ ở hiện tại đơn các bạn nhớ chưa? Ok, đấy. Rồi, các bạn ghi lại cho cô. Đây là câu điều luyện 1. Nó có thể có ba cái dạng như này. Đây là câu cầu khiến này ở dạng phủ định này. Câu cầu khiến ở dạng khẳng định này. Đấy, câu cầu khiến dịch là đừng làm gì đúng không? Hoặc là hãy làm gì. Thế còn cái này là cái cấu trúc thông thường chúng ta hay học đây. Will, can hoặc là may cộng với verb. Còn bên này là hiện tại đơn, được chưa? Đấy, cô viết lại một lần nữa để các bạn có thể uh, ôn lại. Cơ bản câu này vẫn là một câu nhận biết, đúng không? Câu này vẫn là nhận biết thôi. Nhớ được cấu trúc thì làm được. Đấy. Tiếp tục câu số 15 nào. Sẽ khó hơn một tí đây. Câu này sẽ khó hơn một tí đây. Cái gì đó, you feel thirsty. Bạn cảm thấy khát nước. Please help yourself to the drinks over there. Đấy, thì hãy cứ tự lấy cái đồ uống ở đằng kia nhé. Đấy, ở đây chúng ta có một cái cụm từ rất hay, rất hay là help yourself to something. Có nghĩa là hãy cứ tự nhiên lấy cái đồ ăn hoặc là đồ uống. Đấy, ở đâu đó là tự phục vụ bản thân mình. Thoải mái, cứ tự, tự thoải mái. Nào câu này chọn cái gì đây các bạn? Câu 15 là câu khó hơn một chút đây. Đào Yến nào, Hoàng Huy, Nguyễn Minh Dương, Bách Hoàng. Ờ, cô bắt đầu nhớ tên của bạn à, Bách Hoàng rồi Phương Thành Em lớp 7 vào góc vui Đấy, các bạn thấy không? Đi thi thì ờ, rất nhiều câu nó chỉ dừng ở mức độ nhận biết thôi Tức là mình chỉ cần nhớ được công thức là mình làm được Mình nhớ công thức mình làm được Nào nhanh nào, sắp muộn rồi Dễ quá cô ơi Ok Hôm nay, đấy, mình sẽ ôn có những phần dễ, có những phần khó đúng không? Thì uh, thì đây là kiến thức rất là căn bản thôi Nào câu số Thực ra câu 15 cũng không phải là dễ lắm đâu Câu 15 Vũ Mai Hương chọn D đây này Phạm Cái gì anh chọn A này Nhật Minh D này Phước Phạm D này, A này, có những bạn chọn C. À, câu này thì đáp án đúng của chúng ta nó sẽ là phương án A các bạn nhớ, shoot. Câu này là đảo ngữ của câu điều kiện loại 1. Nhớ chưa? Đảo ngữ của câu điều kiện loại 1. Các bạn có nhìn thấy ở đây nó có please cộng verb không? Please cộng với cả verb lúc nãy cô vừa ghi công cô vừa mới ghi công thức xong đúng không? Please cộng với cả verb nguyên thể. Đấy, là đấy là cái công thức của câu địch loại một đấy. Đúng không? Thì ở đây nó không có if thôi, bởi vì là nó nó là đảo ngữ rồi. Thì khi mà đảo ngữ mình đưa should lên đầu câu thì mình bỏ if đi. Đấy, câu này vẫn là should này. Cộng chủ ngữ này, cộng verb nguyên thể này. Đúng không? Thì về bên này sẽ là please cộng với cả verb. Thế thôi, đây là công thức tổng quát. Đấy, đây là đảo ngữ của câu địch gọi lại một nhé, Được chưa? Đấy thì thì nếu mà dạng xuôi của nó sẽ là if này cộng chủ ngữ này cộng verb ở hiện tại đơn đúng không? Đấy, bên này vẫn là please cộng verb, đây là xuôi còn đây là đảo đúng không? Thì khi mà đảo của câu địch lại một chúng ta đưa shoot lên, sau đó chủ ngữ cộng verb, verb ở đây phải nguyên thể nhá. Đấy, cho nên câu này là A, đảo ngữ của câu địch lại một. Đấy, câu này cũng rất tiếc là nhiều bạn làm sai. Được chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy không? Có please cộng verb thì đấy là dấu hiệu nhận biết của câu điều kiện loại một. Thì khi mà đảo ngữ rồi thì không có if nữa. Đấy. Đúng rồi, ought thì phải đi với to đúng không? <laughs> Ought to cộng với verb thì nó mới có nghĩa là nên làm gì đúng không? Đấy. Với cả ought to thì tự nhiên lại đứng ở đầu câu như thế à? <laughs> Có bao giờ ought to tự nhiên đứng ở đầu câu thế không nhỉ? Nghe buồn cười quá. Rồi, câu số 16 nào. If I were you. Rồi, câu này chọn cái gì đây? Câu này dễ rồi. Lúc nãy chúng ta vừa mới ôn câu địch loại 1 đúng không? Bây giờ nó sẽ là câu địch loại mấy? Nào chúng ta đi theo thứ tự đấy các bạn ạ. Giờ đã nhớ, ok, nhớ chưa? Phải nhớ nhá. Sau cái buổi học hôm nay chúng ta phải nhớ là câu địch loại 1 nó có cái uh, công thức là như nào nhá. Bây giờ chúng ta sang cái câu này đi. Em là Vân Anh Á, <laughs> đúng rồi Phạm Vân Anh đúng không? Vờ Anh, Vanh à? Tên em vẫn chưa nhớ ạ đào yến chưa nhớ lắm bách hoàng bắt đầu nhớ rồi nhật minh bắt đầu cũng nhớ nhớ hơn rồi nào nhanh nhá rồi, đây chính là câu lệ 2 đúng không? Bách Hoàng đúng rồi. Đấy, ở đây chúng ta có if này, sau đó có were, quá khứ đơn, được chưa? If này cộng với cả were. Đấy, thì các bạn nhớ cho cô là câu lịch lệ 1 nó là hiện tại. Loại 2 lùi một thì sẽ là quá khứ. Loại 3 lùi một thì nữa, nó sẽ là quá khứ hoàn thành. Xin mời thầy Toàn vào đây. Thầy Toàn có đợi em không đấy? thầy Toàn vừa đứng lấp ló ở cửa các em ạ Còn muốn gọi thầy Toàn vào đây không? Hỏi thầy xem thầy có làm đúng không? Thầy Toàn có muốn học tiếng Anh không? Ok, nhớ nhá, cũng nhắc lại một lần nữa là gì? If loại một nhớ chưa? If loại một câu này còn lại một nó là hiện tại đơn, loại hai lùi một thì quá khứ đơn, loại ba lùi một thì nữa là quá khứ hoàn thành. Nhớ như thế cho cô nhớ chưa? Loại một hiện tại, loại hai quá khứ, loại ba quá khứ hoàn thành, lùi dần lùi dần. Thì ở đây will đúng không? Thì cũng sẽ thành would lùi thì, nhớ chưa? Will là loại 1 đúng không? Thì loại 2 lùi thì sẽ thành would. Cho nên câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án gì? C. If I were you, I would hire um, a car. Câu này đánh thiếu nhé. Cô đánh thiếu. Cái này vẫn a car. Tôi sẽ thuê một cái xe hơi and have a look around the country và sẽ đi ngắm đi ngắm cảnh ở vùng quê. Đó. Câu này là câu điều kiện loại mấy các bạn nhỉ? Chính là câu điều kiện loại 2, nhớ chưa? Đấy, cô sẽ ghi lại công thức cho các bạn nhé. If này cộng với chủ ngữ này, cộng với verb ở quá khứ đơn. Để các bạn nhớ là loại 1 là gì? Hiện tại đơn, loại 2, quá khứ đơn đúng không? Thế còn về bên này, chủ ngữ sẽ cộng với cả không phải là will nữa, will lùi thì sẽ thành là would đúng không? Đấy, can sẽ thành could và may sẽ thành might. Đưa hết về dạng quá khứ, sau đó cộng với cả verb nguyên thể, được chưa? Đấy là câu điều kiện loại 2. Đấy, câu điều kiện loại 2 là um, câu đề câu đoạn hai là cái gì nhỉ diễn tả một cái gì đây một cái điều mà giả định đúng không trái ngược với thực tế ở hiện tại nếu tôi mà là bạn nhưng mà thực tế tôi tôi không thể là bạn được đúng không Đấy. Thì cái câu này chúng ta nhớ bản chất của câu này chính là đưa ra lời khuyên nhá. Đấy, khuyên nếu tôi là bạn tôi sẽ thuê một cái xe vì vu khắp cả vùng quê ngắm cảnh luôn. Đấy, thì bản chất của nó là lời khuyên. Cho nên chúng ta phải nhớ rõ cái công thức này nhá. If I were you, I would cộng verb Bởi vì nó sẽ rất là hữu ích khi mà chúng ta tường thuật lại đấy Khi mà dùng câu tường thuật ấy. Ok, tiếp theo câu 17 nào Cô nghĩ là hôm nay có khi không được hết 30 câu đâu Bởi vì muộn quá rồi Cô về nhà sợ bị muộn cho nên hôm nay chắc là chỉ 20 câu thôi nhá Hôm nay sẽ 20 à, câu rồi Nào, câu 17, câu 18, câu 19 20 <laughs> cô sẽ công bố uh, bạn nào mà xứng đáng để giành được ờ, cái cái phần thưởng ngày hôm nay. Ok, hôm nay thì chữa đến câu 20 rồi nhá. Hôm sau chúng ta học tiếp. Chúng ta còn đi với nhau dài dài mà các em đúng không? Lo gì. Nào, if he cái gì đó more slowly, he have been able to stop. Đấy, ở đây thì lại có if đây đúng không? Như vậy chúng ta đã vừa đi được gì? Hiện uh, câu điều kiện 1, sau đó câu điều kiện 2 đúng không? Bây giờ nó sẽ là câu điều kiện mấy? loại 3. Đấy, chúng ta thấy không? Cô có dụng ý sắp xếp như vậy để chúng ta có thể ôn tập được. Đấy, bởi vì cái bài này là ôn tập học kỳ để giúp cho chúng ta củng cố kiến thức. Đấy, và có bạn nói là em vừa mới được khai sáng đây, <laughs> đến tấn đạt. Nào, thế thì cái câu này, ở đây nó có cái gì đây? Phẩy nhá, chúng ta nhớ là cái phẩy này nó có thể là cái cái đầu này. Đấy, phẩy đầu một cái thì nó có thể là viết tắt của từ would hoặc có thể là viết tắt của từ head các bạn nhớ chưa đây thì trong trường hợp này nó là viết tắt của từ would đấy, thì cái này viết đầy đủ nó ra sẽ là he would have been able to stop Đấy. Thì, bây giờ có would have cộng phân từ 2 Thì về bên kia sẽ là cái gì các bạn ôi Mạnh dạn chọn A Câu này chọn A À nhà cô ơi loại 3 đúng rồi Xin chúc mừng các em Câu này chọn là A là đúng rồi Đấy như vậy nhớ là Câu địch có lại một là hiện tại đơn đúng không? Loại 2 lùi một thì là quá khứ đơn Loại 3 lùi một thì nữa là quá khứ hoàn thành Hoặc đôi khi nó là quá khứ hoàn thành tiếp diễn Nhớ chưa? Đôi khi nó là quá khứ hoàn thành tiếp diễn Thế còn về bên này đúng không? Về bên này Về bên này thì nó sẽ là gì? Hiện tại đơn thì đi với will Lùi một thì sẽ thành would Lùi nữa sẽ thành là would have cộng với cả phân từ 2 được chưa? Đấy, chúng ta nhớ cái bảng thần thánh này chưa? Đây là cái bảng thần thánh. Đấy, nhớ Hiện tại đơn, lùi, quá khứ đơn, lùi, quá khứ hoàn thành hoặc đôi khi là quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Thế còn bên này là will, lùi thành would hoặc là lùi nữa sẽ thành would have cộng phân tử hai Nhớ cái bảng này, nhớ như in cái bảng này. Đi thi không bao giờ có thể sai được. Đấy, thì câu này chúng ta dịch là nếu như vào vào cái thời điểm đó, đấy, anh ta lái xe gọi là chậm hơn thì anh ta sẽ có sẽ uh, sẽ có thể là là dừng lại được rồi. Nhưng mà trên thực tế vào thời điểm đó anh ta đã lái xe rất là nhanh và anh ta đã không thể dừng lại được, đúng không? Thì câu điều kiện lợi 3 nó diễn tả cái gì các em nhỉ? Nó diễn tả một cái giả định trái ngược với thực tế trong quá khứ. Thực tế trong quá khứ là anh ta đã lái xe rất nhanh và anh ta đã không dừng lại được. Thì bây giờ câu giả định trái ngược sẽ là nếu anh ta không đang à, nếu anh ta lái xe chậm hơn thì anh ta sẽ đã dừng lại được rồi đúng không? Đấy thì khi mà chúng ta làm cái câu điều kiện này thì chúng ta phải uh, chúng ta phải nhớ nhá. Nhớ như thế. Người ta cho cái câu điều kiện thì mình phải biết suy về thực tế, đúng không? Thực tế ở đây là gì, đúng không? Đấy, thực tế là anh ta lái xe rất nhanh và anh ta đã không thể dừng lại được. Đấy là thực tế. Rồi, câu 18 nào, cố gắng lên. Đến câu 20 nhá. Đến câu 20 nhá. Đào Yến, cô nhớ tên Đào Yến <laughs> rồi Lê Ngọc Lan thì không nhớ lắm Con nhớ Đào Yến rồi Phương Thành cũng nhớ nhớ, Bách Hoàng cũng nhớ Bạn là cái gì lệ lợi cái gì lúc đấy đâu rồi ấy nhỉ? Không có thật trong quá khứ hay còn gọi là giả định trái ngược với thực tế trong quá khứ Cô hay nói là giả định trái ngược để cho nó dễ làm bài các em ạ Đấy, chúng ta cứ nhớ là trái ngược đi để để nó dễ quy đổi dễ quy đổi giữa thực tế và và câu giả định em vẫn chưa ghi xong và cô xóa mất tiêu bạn nào mà chưa ghi xong á, thì các bạn có thể xem lại đúng không mình xem lại được mà đằng nào mình cũng lưu cái live này về cho mình xem lại mình xem lại cho nó chắc ăn đúng không đấy lo gì đây là video mà lo gì đúng không nào câu số 18 đi Henry chấm chấm chấm a rich man today if he chấm chấm chấm more hardworking in the past. Đấy, câu này thì nó có cái dữ liệu gì các bạn? Nó có if đúng không? Thứ nhất là mình phải nhìn thấy nó có if, câu điều kiện. Thứ hai, nó có today. Today là ngày hôm nay. Và thứ ba, nó có in the past. Được chưa? Như vậy chúng ta phải luôn luôn để ý đến những cái những cái từ chỉ thời gian. Đấy, today là ngày hôm nay. Đấy, và in the past, ngày hôm nay ý nói là là thời điểm hiện tại Ờ, ý nói là ngày hôm nay không phải là ngày hôm nay là chính xác một cái ngày cụ thể nào đấy đâu mà ý nói là cái ờ, cái cái hiện tại của anh ta cái thực tại của anh ta này này và quá khứ thế thôi thì câu này vừa có hiện tại vừa có quá khứ thì đấy sẽ là cái gì mà sao lại có if ở đây thì đây là câu điều kiện gì các bạn nhỉ đây là câu điều kiện gì em bay từ bên trang cô sang đây nhung nguyễn ok đấy sẽ cô ơi lên lực lên lực bây giờ mới nhìn thấy này nào câu này là câu chắc chắn câu này là câu trộn các bạn nhớ chưa đây là câu trộn nó là trộn của loại 2 và loại 3 Henry sẽ là một cái người mà giàu một người đàn ông giàu có ở thời điểm hiện tại nếu như trong quá khứ anh ta đã chăm chỉ hơn Đấy, câu này là một câu mà trộn giả định ở trong quá khứ, kết quả ở hiện tại. Giả định ở trong quá khứ là gì? Nếu như trong quá khứ anh ta đã chăm chỉ hơn thì bây giờ, đúng không? Bây giờ chính là ngày hôm nay đấy. À, bây giờ anh ta sẽ đã giàu có rồi. Đấy thì cái câu này chúng ta chọn cái gì đây? Cô thấy có những bạn chọn uh, à, 18C. C là sai rồi. <laughs> câu này chọn C là sai rồi. Câu này C là sai nhá. Câu trộn chắc chắn là trộn đúng không? Đấy, bởi vì nó có today, nó có in the past, nó có if, đấy, hiện tại quá khứ. Thì câu này là giả định. Đấy, giả định ở trong quá khứ, kết quả ở hiện tại. Thì bây giờ cứ giả định ở trong quá khứ thì thì là if loại 3, chúng ta nhớ chưa? Giả định ở trong quá khứ thì if ở đây nó sẽ là if loại 3. Tức là nó sẽ phải là head, cái vế của if ấy, nó phải là head cộng với phân từ 2. Thế còn cái kết quả ở hiện tại, các bạn nhớ chưa? Kết quả ở hiện tại Đấy, không có thật ở hiện tại thì chúng ta sẽ sử dụng thì gì? Quá khứ đơn. Quá khứ đơn hay còn gọi là là would. Gọi là quá khứ đơn thì thì các bạn sẽ bị nhầm lẫn nhưng nó sẽ là would cộng với cả verb. Cho nên câu này đáp án đúng sẽ là gì? <laughs> Đấy các bạn đã, đã thủng, thủng ra chưa? Câu này đã thủng ra chưa? Giả định ở trong quá khứ, nhớ chưa? Giả định trong quá khứ. Đấy, nếu như trong quá khứ anh ta đã chăm chỉ hơn thì cái giả định trong quá khứ này chúng ta dùng ít loại 3 đúng không? Có phải như vậy không? giả định trái ngược trong quá khứ đấy là if loại 3 thì với cái if này mình sẽ phải chia thì quá khứ hoàn thành thì đây nó mới thể hiện đây nó mới thỏa mãn này đúng không đấy, sau đó là kết quả ở hiện tại kết quả ở hiện tại thì chúng ta phải dùng would cộng với cả verb đấy, suy ra câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là gì đây đúng không minh tóc dài trà mi đấy, câu này là đây rồi nào còn hai câu nữa thôi cố gắng lên xương rồng đào yến lây lực nào <laughs> lác à comment nãy giờ mà cô mới thấy đúng rồi lê lực cô thấy hồi lúc đầu thì nhìn nhìn thấy rất là nhiều nhưng mà đấy các bạn nhớ chưa cái này là mix của ít loại 3 và loại 2 đấy, loại 3 và loại 2 ờ, nói chung là đôi khi các bạn cứ nói loại 2, loại 3 thì nói chung là nó rất là khó để phân định được nhưng mà ở đây là giả định nhá cái mệnh đề if chính là loại 3 đúng không đấy và cái kết quả hiện tại thì cái này là loại 2 đây đấy Câu 19, câu 20. Nào, đúng là chỉ được câu 19 nào. Nó là cái gì đây? To the last Christmas party, she but nobody invited her. Rồi, câu này đáp án sẽ là gì đây? Nào, cố gắng lên. Rõ luôn về câu điều kiện luôn ạ. À. Nào, câu này là câu khó hơn đúng không? Câu này là câu khó hơn đây, nó không có if. Nó không có if nhưng đây là câu điều kiện các bạn nhé, đây là câu điều kiện. Bởi chúng ta đang ôn về câu điều kiện. Nào, thì bây giờ cô sẽ cho các bạn gợi ý nhé. Cô sẽ cho các bạn gợi ý. Ở đây nó cho những cái dữ liệu gì? Trong câu nó cho động từ gì thì đấy sẽ là dữ liệu của chúng ta. Đấy sẽ là một cái dấu hiệu nhận biết của chúng ta. Trong câu này người ta cho một cái động từ chính là invited. Đấy, chúng ta khoanh vào. Trong khi khi mà chúng ta làm bài thi, chúng ta cũng khoanh vào như thế này nhá. Đánh dấu. Đánh dấu cái um, cái từ invited để chúng ta chú ý đến nó. Thì cái từ invited này, invited này nó chia ở quá khứ đơn đúng không? Đấy, invited chia ở quá khứ đơn. Tức là sự việc này đã xảy ra chưa? Sự việc này đã xảy ra rồi, đúng không? Đấy, quá khứ đơn. Có nghĩa là sự việc đã xảy ra. Đấy, sự việc đã xảy ra Đã là sự việc đã xảy ra rồi Thì chúng ta sẽ phải sử dụng thì gì đấy Sẽ là thì quá à, nhầm Sẽ là câu điều kiện loại mấy các bạn Sẽ là câu điều kiện loại 3 Được chưa? Đấy, nó phải là câu điều kiện loại 3 Thì từ đó chúng ta loại được phương án gì chưa? Câu điều kiện loại 3 Công thức là gì? Một bên sẽ là quá khứ hoàn thành Đúng không? Một bên sẽ là quá khứ hoàn thành Còn một bên sẽ là would cộng với cả have cộng với phân từ 2. Được chưa? Đấy, câu này rất là đơn giản. Các bạn suy dần dần như kiểu làm toán ấy đúng không? Mặc dù cô rất là dốt toán nhưng mà cô vẫn suy được. Đấy, căn cứ với cái động từ đấy, không ai mời cô ấy cả. Đấy, là cái sự việc nó đã xảy ra rồi. Đấy, thì suy ra câu điều kiện chắc chắn phải là câu điều kiện loại 3, đúng không? Đấy, mà câu điều kiện loại 3 cũng công thức sẽ là had cộng phân từ 2, bên này là would have cộng phân từ 2. Rồi bây giờ chúng ta loại cái gì đi? Loại cái này, đúng không? Loại cái này luôn. Đấy, Bây giờ còn lại cái gì? Còn lại A, còn lại D. Đúng chưa nào? Còn lại A và còn lại D. Đấy. Nào thì bây giờ cái nào sẽ đúng đây? Vế đằng sau giống nhau rồi. Would have come, would have come. Vế đằng trước đều là câu đảo. Đây đều là câu đảo của câu được kiểu loại 3 Bởi vì có hết đứng ở đầu câu, đúng không? Có hết đứng ở đầu câu, đều là câu đảo Nhưng nó khác nhau ở một điểm là Câu này là câu bị động Câu này là câu chủ động. Nhớ chưa? Thế, thế thì uh, thế thì câu này phải là là gì? Được mời, cô ấy được mời hay là cô ấy tự cô ấy mời? Đúng không? Câu này là chủ động hay bị động các bạn nhỉ? Đấy, đúng rồi. Đến giờ phút này cô nghĩ là nó sẽ dễ hơn các em, nó sẽ dễ hơn đối với cả các em rồi. Câu này đáp án của chúng ta sẽ là phương án A, cô bị động, đúng không? Nếu mà cô ấy đã được mời đến đấy, cái bữa tiệc uh, Noel đó thì cô ấy sẽ đã đến rồi Đấy, nhưng mà rất tiếc là chả ai mời cả, đúng không? Đấy thì đây là câu điều loại 3 và đây là câu if loại 3 đảo, nhớ chưa? Hay, hay còn là đảo ngữ của if loại 3. Đảo ngữ của if loại 3 sau đó thì lại là ở dạng bị động, đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ đảo thì chúng ta đưa hết lên đầu câu, sau đó đến chủ ngữ. Đấy, nếu mà là chủ động thì sẽ là phân từ 2, còn bị động thì sẽ là bin cộng phân từ 2. Được chưa? Đấy. Đây là dạng chủ động. À, chủ động đây là dạng bị động. Thế còn về bên này, chủ ngữ sẽ vẫn cộng với cả would have cộng phần từ 2. Được chưa? Đấy, đây là đây là công thức nói chung đảo ngữ của câu luyện còn đại 3 thì ở đây có cả dạng chủ động, đây là dạng bị động, các bạn nhớ chưa? Ok, câu cuối cùng. Câu 20, câu cuối cùng. tại uh, hôm nay giảng phải kỹ bởi vì là ôn tập mà, đúng không? Và có những rất nhiều bạn mất gốc đấy. Có rất nhiều bạn uh, kiến thức là vẫn chưa chắc lắm. Nào, câu cuối cùng này thì tỷ lệ sẽ là gì? Cô sẽ chưa mở cái câu cuối cùng ra vội. Câu này thì thể lệ sẽ là những cái bạn mà được cô nêu tên ý, uh, uh, những cái bạn mà cô nhớ được tên rồi ý, như kiểu bạn Lên Lợi này, rồi là các bạn gì đây? <laughs> Đợi tí để cô xem lại thôi chết rồi cái phần comment đâu rồi đấy rồi là trà my này đấy rồi là như ý này đấy uhm. bách hoàng này đấy hoặc là thu hoàng đặng này đấy đây là những cái bạn mà ờ, tạm thời cô thấy là là là các bạn ấy comment cô nhớ được từ đầu đến đến, đến bây giờ các bạn ấy comment rất là nhiều thế thì thể lệ ở đây sẽ là khi mà cô mở cái câu 20 ra à, những cái bạn nào mà mà cô bảo là rất là hăng hái phát biểu ấy những cái bạn đấy mà cho đáp án đúng được đầu tiên thì bạn đó sẽ nhận được cái phần thưởng này. Hiểu chưa? Đấy, thể lệ là như vậy nhá. Đấy, cô mở cái câu 20 ra thì cô sẽ đọc ở trong cái phần comment của chúng ta. Thì những cái bạn nào mà rất là hăng hái trả lời từ đầu buổi đến bây giờ đấy thì mà cô nhìn thấy bạn ý cho được đáp án đúng luôn. Đầu tiên, sớm nhất thì bạn đó sẽ nhận được cái phần thưởng này chính là cái quyển sách giải mã môn tiếng Anh Quyển luyện đầy này nhớ chưa free luôn các bạn chỉ cần chịu tiền ship thôi tiền ship chắc tầm khoảng 25 30 nghìn hoặc là 35 nghìn gì đó thôi nhé đấy thế còn cô sẽ tặng chúng chúng ta cái cuốn sách này các bạn sẵn sàng chưa <laughs> chúng ta sẵn sàng chưa lên lực không phải lên lợi <laughs> ok cả phương thành nữa ok Rồi, chuẩn bị nhá, chuẩn bị tinh thần nhá Cô cũng phải mở ra để cô xem đấy là câu nào đây xem đáp án là gì. Nào, câu này khó hơn đây. <laughs> Cả một câu rất là dài. They were late for the meeting because of the heavy snow. Họ đã đi họp trễ bởi vì là do cái tuyết rơi rất là dày. Nào bây giờ câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là gì? Nào, Cô sẽ đọc đáp án nào. À, cô không đọc đáp án mà cô sẽ đọc comment để xem bạn nào comment nhanh. Nào, đáp án là gì? Phải đúng nhá, phải đúng nhá. Phải đúng và phải nhanh nhất, được chưa? Ok, cô thấy có Lê Lực chọn đáp án A. Ok, đúng rồi bạn nào chọn đáp án A là đúng rồi ok hôm nay cô đã chốt nhá hôm nay cô chốt là cái phần thưởng này sẽ dành cho bạn Lê Lực đấy bạn Lê Lực bởi vì bạn ấy nhanh nhất trong những cái bạn mà cô vừa nêu tên tức là hăng hái rất là hăng hái từ đầu buổi đến bây giờ và thứ hai nữa là bạn ấy trả lời rất là đúng và nhanh đấy, đáp án của chúng ta chính là đáp án A các bạn nhớ chưa A thế còn các bạn khác thì để buổi sau đúng không còn nhiều cơ hội mà lo gì đúng không rồi, như vậy chốt nhá là bạn uh, tên là gì nhỉ? Lê Lực đúng không? Lê Lực nhớ inbox uh, Facebook cá nhân của cô hoặc là fanpage của cô nhé là học tiếng Anh với cô Hoàng Xuân hoặc là Facebook cá nhân của cô là Hoàng Xuân được chưa? Thì sau đó thì uh, em sẽ gửi cho cô cái địa chỉ của em địa chỉ này, tên đầy đủ này và số điện thoại. Sau đó thì cô sẽ gửi cho cho em cái quyển sách này. Ok chưa? Đấy, chúc mừng bạn Lê Lực nha. Chúc mừng Lê Lực. Được chưa? Thế còn các bạn khác thì thôi, mình có nhiều cơ hội mà đúng không? Lo gì đâu, đúng không? Chúc mừng chúng ta cứ chúc mừng bạn đi. Ok, đấy thì bây giờ câu 20 cô sẽ giải thích cho chúng ta trước khi chúng ta kết thúc buổi live ngày hôm nay nhé. They were late for the meeting because of the heavy snow. Họ đã đi muộn, đi học muộn bởi vì là tuyết rơi rất là dày. Thế thì ở đây muốn biết nó là câu đề cử lại mấy thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta gạch chân dưới cái động từ người ta cho ở đây. Đấy, cái động từ người ta cho là động từ war đúng không? War ở đây là cái động từ chia ở thì gì các bạn? Nó là động từ chia ở thì quá khứ đơn. Đúng chưa? Đấy, đã là thì quá khứ đơn rồi, suy ra if ở đây sẽ phải là if loại 3 đúng không? Đấy, if loại 3 là gì? Cái câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện mà diễn tả một cái giả định trái ngược với thực tế trong quá khứ. Được chưa? Đấy, suy ra ở đây cái động từ người ta cho là quá khứ đơn thì chúng ta phải suy ra là chúng ta sẽ tìm một câu điều kiện loại 3 nhớ câu điều kiện loại 3 thì lúc nãy cô đã ghi cái công thức của nó rất là nhiều rồi đấy thì ở đây có would be là sai này đấy, wouldn't be cũng sai này c d là sai bây giờ còn lại A và B đúng không chúng ta nhớ chưa C và D công thức không đúng đây là công thức của câu điều kiện loại 2 đúng không C và D là câu điều kiện loại 2 quá khứ đây quá khứ đơn bên này là would đúng không bên này cũng là quá khứ bên này cũng là would sai đúng chưa đấy thì câu điều kiện loại 3 bây giờ là còn lại A với cả B đúng không Thế thì chúng ta nhớ này, câu điều kiện loại 3 nó diễn tả một cái thực tế trái ngược, à, diễn tả một cái giả định trái ngược với thực tế trái ngược, nhớ chưa? Cô luôn luôn sử dụng từ trái ngược để chúng ta dễ làm bài. Thế thì thực tế ở đây là gì? Thực tế ở đây là bị trễ, đúng không? Đấy là bị trễ. Thế thì chúng ta phải tìm một cái câu trái ngược là không bị trễ. Không bị trễ. Đây, sẽ là phủ định. Wouldn't have been late. Chọn ngay được đáp án sẽ là phương án A các bạn nhớ chưa đấy vì sao mà cô cứ bảo các bạn là chúng ta phải uh, phải sử dụng đúng từ thì chúng ta làm bài nó sẽ nhanh Câu đề của loại 3 là diễn tả một cái giả định trái ngược với thực tế ở quá khứ. Thực tế trong quá khứ dùng là were late là câu khẳng định thì cái trái ngược nó sẽ là một câu phủ định sẽ là wouldn't have been late. Thế còn cái này là câu khẳng định rồi, loại luôn. Đúng không? Đã là giả định trái ngược thì ở đây là câu khẳng định. Đây chúng ta sẽ phải đi tìm một câu phủ định. Đấy, một câu if phủ định, được chưa? Như vậy câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án A. But for the heavy snow, they wouldn't have been late for the meeting. Được chưa? Nếu không vì, bắt for nếu không vì. Nếu không vì cái tuyết rơi dày thì họ sẽ đã không đi họp trễ. Được không? Được chưa? Các bạn thấy cái cách này nó dễ dễ dàng hơn không? Cách này dễ dàng hơn không? Bách Hoàng, em đầu mà cô Ờ, thực ra thì ờ, có thể là các bạn nhớ này, có thể là ở, ở Facebook của mình ấy, thì mình thấy là mình comment đầu đúng không? Nhưng mà vấn đề là ở Facebook của cô á, đây này, thì cô lại thấy là bạn lên lên lực bạn ấy comment đầu. Đấy, cho, cho nên là uh, thế cho nên là là là là thôi nói chung không quan trọng nhé quan trọng là mình học được cái gì thông qua cái buổi này đúng không thế còn cái món quà này nó sẽ là cái món quà có ý nghĩa đúng không với một một bạn nào đó thì thôi thế còn với các em thì thì cô đều quý tất cả các em cả thế cho nên là mình không cần phải mình không cần phải phải so đo cái đấy làm gì đúng không bây giờ để mà ờ, bây giờ để mà so đo những cái đấy thì nó rất là khó đúng không đấy không phải là cô ưu tiên bạn lên lực đâu đây cô có thể chứng minh với các em như thế nhưng mà chẳng để làm gì hết đúng không hôm hôm nay bạn lên lực được rồi thì hôm sau thì là bạn khác đúng không kiểu như thế được chưa chúng ta đã đã biết cách làm cái dạng này chưa đúng không khóc quá <laughs> chán mạng ừ, đôi khi là do mạng nhà mình nó bị kiểu bị yếu cho nên dẫn đến cái việc mình comment thì nó ờ, cô chậm nhìn thấy hơn kiểu như thế lần sau cố gắng nhá ok rồi em trả lời quá trời luôn mà cô không thấy nguyễn phi long cũng gần như không thấy luôn ý đấy gần như không thấy luôn ok rồi bây giờ hơi muộn rồi đấy, bây giờ cô phải phải phải uh, bây giờ chúng ta phải chia tay nhau đúng không chúng ta phải good night sau đó thì cô phải đi về nhà đây nếu không bị muộn mất đi trời tối cũng rất là nguy hiểm nhé bye bye các em nhé nhớ học hành chăm chỉ nhé hẹn gặp lại chúng ta vào tuần sau nha bye bye